bữa nay là học cho xong cái phần tâm quán niệm xứ à, học cho xong cái phần pháp quán niệm xứ nó có những cái vấn đề rất là quan trọng rất rất là quan trọng pháp quán nhưng mà nếu mình học kỹ cái phần tâm quán và thọ quán học kỹ thì ờ, mình qua pháp quán rất là nhanh rất là dễ chúng ta nghe tiếp, tiếp tục có chuyên tâm quan sát danh sách hả? có chuyên tâm đó, quan sát danh sách bằng niệm và tuệ thì hành giả ngoài việc nhận diện tam tướng còn thấy ra được cái gọi là, là phiền não tiềm tàng ừ, của mình nó mạnh yếu ra làm sao có nghĩa là mình tu niệm xứ là mình phải quan sát danh và sắc ừ, những gì nó đang diễn ra à, diễn ra để mà mình mỗi lúc một thấy rõ hơn mỗi, mỗi lúc một thấy rõ hơn cái bản chất uh, tam tướng của danh sách sẽ có một lúc quý vị thấy rằng không có gì ngoài ra tam tướng ở trong danh sách không có gì ngoài ra tam tướng và ngoài cái tam tướng không có gì là danh sách hai cái đó nó, nó lúc bây giờ đó, nó là một ừ, nó là một tức là ở đâu mình thấy có tam tướng thì ở đó có danh sách có giống như bây giờ mình à, thấy rằng à, mình nói là ông a ông già rồi mình nói bà b bà b bà bị bệnh nhưng mà trong cái nhìn của hành giả đó thì hành giả thấy rằng à, a bằng già b bằng bệnh chứ còn họ không có còn tách ra là ông a bị bệnh không có mà trong cái nhận nhận thức của hành giả đó a bằng già b bằng bệnh bởi vì cái bà b bây giờ mình nhìn thấy bà đó là rõ ràng là cái hình ảnh của cái bệnh chứ còn không còn là bà b mà đẹp mà trẻ mà khỏe mà mạnh như ngày nào nữa mà bà b bây giờ á nhìn bà là chỉ thấy bệnh này còn cái ông a đó bây giờ mình nhìn thấy ổng đó là mình chỉ thấy là cái tuổi già thôi thấy lưng còng má hớp da nhăn răng rụng tóc bạc da mồi rung rẩy à, trên nói dưới không nghe cái đầu muốn đi mà cái chân nó dở lên không nổi nha cho nên lúc bây giờ thì già cái ông ông cái tuổi già cái hình dáng người già với ông a lúc bây giờ nó là một thì ở đây cũng vậy lúc đầu hành giả chưa có tu hành gì nhiều hành giả thấy rằng tôi bị đau tôi vui nhưng mà dần dần á, thì hành giả sẽ thấy rằng cái gọi là tôi nó nó nó chính là cái gì đang diễn ra à thí dụ như bây giờ cái cơn đau nó đang diễn ra thì eh, bỏ cơn đau đó đi thì tôi chỉ còn là cái xác thôi nha còn bao nhiêu cái kiến thức của một ông bác sĩ mà hồi đó giờ mình học á mình là một ông bác sĩ mình là một bà kỹ sư kỹ sư một luật sư vân vân thì cái đó là do hồi đó mình còn sung mình còn trẻ mình nghĩ như vậy nhưng mà thật ra nó đến lúc mà mình đau quá rồi đó thì trong cái khoảnh khắc mà mình đau đó nó bao nhiêu cái bác sĩ bao nhiêu cái luật sư bao nhiêu cái kỹ sư nó mất sạch ngay cái thời điểm đó trong đầu mình nó chỉ có cái đau thôi nha nhớ nha hành giả nó thấy cái đó chứ còn mình nói giờ mình cứ tưởng là mình cứ cho rằng ông luật sư bị nhức răng bà kỹ sư bị tiêu chảy nha rồi ông bác sĩ bị nhức đầu nhưng mà bây giờ mình lại thấy khác mình thấy rằng trong cái lúc đó đó là trong đầu của bác sĩ là chỉ có cái cơn nhức đầu thôi chứ không có cái khác ừ. à, và tôi nhắc lại một lần nữa ngày mình chưa là hành giả mình thấy đó là cái thân cái cái tôi của mình nó giống như cái cây còn những buồn vui thiện ác thì nó giống như cái bóng của cái cây nhưng mà thật ra mình phải hiểu ngược lại chiếc tà chiếc xe lửa đó cái, cái chiếc xe lửa nó chính là từng toa mà nhiều toa nó ghép lại làm thành cái đoàn tàu lửa bây giờ tách từng toa đó ra thì tôi không biết cái chiếc xe lửa nó nằm ở đâu có việc có ở trong rơm mình chắc cũng biết xe lửa mà có nghĩa là mình kêu một đoàn tàu à, một đoàn tàu đi từ điểm a qua điểm b à, nhưng mà thật ra đó mình ghi đoàn tàu như vậy chứ bây giờ tôi lấy ra từng toa đó thì cái đoàn tàu nằm ở đâu à, chứ chứ mình không thể hiểu là cái toa đó là của cái đoàn tàu nào đó đó cũng là một cách nói trong dân gian nhưng mà nếu mình xét ra đó, làm gì có chuyện mà cái toa đó của cái đoàn tàu nào là bởi vì từng toa nó ghép lại mới ra chiếc tàu à, khi nào mà mình thấy có cái bóng của cái cây thì cái bóng riêng cái cây riêng của đằng này cái đoàn tàu nó chính là từng cái toa tàu nó ghép lại mình cũng vậy tôi nhắc lại lần nữa mình phải quan sát để thấy ra nhiều khía cạnh khác nhau của danh sách thứ nhất cái gọi là tôi cái gọi là của tôi nó chính là cái gì đang diễn ra và đang biến mất chứ không có cái chuyện tôi riêng rồi cái buồn vui thiện ác là cái riêng không có không có cái đó nha nhớ nha mà mình chính là những buồn vui thiện ác đang diễn ra mà những cái đó không có nữa thì mình không có nữa à, nhớ nha cái đó quan trọng cho nên cái chuyện đầu tiên là giả quan sát danh sách á, hành giả thấy như vậy thấy là cái gọi là tôi là ta là mình là của mình á, nó chính là những gì đang diễn ra và những cái đó, đó nó đang diễn ra và nó đang mất đi ừ, chứ không phải sẽ nó phải là sẽ mất đi mà nó đang diễn ra và nó đang mất đi ừ, ừ. và buổi đầu cái nhận thức này nè của quý vị đó là nó có từ kinh sách nó có từ thầy bạn nó có từ thiền sư à, từ những gì mình đọc mình nghe nhưng mà đến một lúc nào đó thì chính quý vị thấy nó mà các vị quên mất thầy quên mất bạn quên mất kinh sách mà tự mình thấy thôi nha tự mình thấy nó là như vậy nha tự mình thấy quý vị sắp đi biển thì cái, thì tôi có người báo cho biết là ngoài đó gió dữ lắm sóng dữ lắm nhớ nha sóng nhiều lắm gió nhiều lắm thì mình chỉ nghe nói thôi và mình từ ở trong bờ mình mới đi ra từ từ mình mình thấy gió hiu hiu từ từ gió nó nhiều nhiều nhiều rồi mình thấy sóng nhưng mà đến một lúc nào mà một lúc một lúc nào mà bão nó lên rồi đó lúc đó mình không còn nhớ tới cái lời của người ta nói nữa mà lúc đó mình trực tiếp nhìn những cái con sóng nó đang bủa vây mình mình đang mình gọi là mình đứng mình nhìn mình nhìn sóng nhìn gió nó đang phủ chụp lên người của mình thì lúc đó cái biết đó là cái biết do chính mình chứ không phải là cái biết do mình nghe nói nữa còn hồi nãy lúc mình còn ở trên đất liền á thì mình nghe nói thôi nghe nói là ngồi ra ngoài đó sống như lắm nha gió như lắm nha đó là mình nghe thôi nhưng mà tới lúc mình trực diện mình thấy nó đó mình lúc cái thấy đó là cái thấy của quý vị cái thấy đó nó không còn là, là dính líu gì tới cái điều mà quý vị nghe nữa những gì quý vị đọc không còn nữa mà lúc đó chính các vị lúc đó đang teo nha à, bởi vì bằng chứng là cái biết trong bờ đó nó đâu làm cho quý vị rung nha trên bờ người ta nói mà nó gió dữ lắm nha sống lắm quý vị nghe quý vị có cảm giác gì đặc biệt hết nghe cũng hơi lo lo vậy thôi nhưng mà không có điến hồn không có xanh mặt không có vải ra quần nha còn bây giờ mới có nè đó bây giờ mới có nè bây giờ mới thấy là, là sống mà coi như nó dâng lên nó cao như là cái nóc nhà còn gió gì đâu mà mình có cảm giác đó là mình giống như cái lá me mà ở trên dòng chảy xiết vậy đó mình thấy như vậy ai đi vượt biên mới biết cái cảnh đó sống mà nó nhồi đó cái đỉnh sống là nó nằm ở đâu ở trên nóc nhà còn mình cái ghe của mình nó nằm ở dưới đáy vì tưởng tượng nó khủng khiếp như vậy ừ. thì lúc đó bao nhiêu cái kiến thức của mình về biển nó biến mất mà lúc đó chỉ còn là cái cảm giác đối diện thực tế mà thôi nha ở đây cũng vậy bây giờ quý vị học đạo học a thì đàm học thiền quán thì nghe nó danh sách vô thường từng giây từng giây từng nháy mắt từng nháy mắt trong chớp nhón chớp nhón quý vị nghe quý chưa có phê mà một ngày nào đó nếu mà cái duyên lành nó đầy đủ ha quý vị sẽ thấy rằng nó sanh diệt như thế nào thiện mới vừa thiện đó là ác nó lên tới rồi mà ác đó vừa tới mà mình thấy được ác là cái thiện nó tới rồi cái vui nó xuất hiện đó là nó bị một cái buồn một cái giận một cái ghen một cái sợ nó lấp liền nó lấp liền nó lấp thì mình vừa nhận ra nó là cái thiện tới mà cái thiện nó trụ chưa bao lâu thì bắt đầu mấy cái sân mấy cái tham ở đâu nó ập tới quý vị phải trực diện với cái những sóng gió đó đó của danh sắc thì các vị mới thấm được à thì ra cái gọi là tôi nó móng manh như vậy nha cho nên cái chuyện mà có chuyên tâm quan sát danh sắc bằng niệm và tuệ thì hành giả ngoài việc nhận diện tam tướng còn thấy ra được cái gọi là phiền não tiềm tàng của mình mạnh yếu ra sao cái này rất là quan trọng là sao khi mà mình quán chiếu như vậy cái thứ nhất là mình thấy cái bản chất vô thường khổ vô ngã của của thanh tâm để chán để sợ à, người không có tính tâm không có trí tuệ trong rung này nè người không có tính tâm không có trí tuệ nghe cái này quý vị cũng một là chán hai là ngạc nhiên vì cái nó có ở đâu hay người ta thì ai không biết thanh tâm là luôn thay đổi vô thường mà tại sao ngày nào cũng nghe ông nói xin thưa đừng có nghĩ là là mình hiểu đúng mình hiểu đủ nha chưa chưa đâu bởi vì nó còn cái thứ hai nữa đó là ngoài cái việc mà thấy danh sách mình còn thấy được cái phiền não tiềm tàng của mình là khi mình quan sát như vậy đó ngoài cái chuyện mình thấy thân tâm mình nó mong manh nó phù du sanh diệt chớp nhoáng có đó mất đó mình còn nhận ra là trời đất cung cái sanh của mình á cái sanh của mình á là nó lớn không có tưởng tượng nữa cái sanh của mình nó rộng hơn cái sanh bóng đá ba ngàn lần nha cái sanh của mình á nó rộng hơn cái sanh bóng đá rồi cái tham của mình thì trung trung ừ. bởi vì cho nên ừ, kinh hán có một câu là ái hà thiên xích lãng mà khổ hải vạn trùng ba tức là cái sông ái đó, thiên xích lãng có nghĩa là cái sóng nó dâng lên hàng ngàn thứ mà khổ hải vạn trùng ba ái mà nó càng nhiều thì cái khổ nó càng sâu bởi vì ái và khổ nó là <coughs> hai mặt của một đồng tiền thích ở đâu thì khổ ở đó nếu các vị còn nhớ ở đó không vì sao thích ở đâu khổ ở đó tức là tập ở đâu thì khổ đế ở đó là bởi vì muốn mà không được là khổ được rồi mà giữ không được cũng khổ đi kiếm tìm là khổ kiếm không được là khổ kiếm được rồi mà không giữ được cũng khổ giữ được mà không còn thích nữa bây giờ chán rồi bây giờ muốn cái khác cũng là khổ thương phải xa là khổ ghét mà phải gần là khổ à, trong một ngày như vậy trong một giờ như vậy cái giây phút nào mà quý vị được được bao nhiêu phần trăm được tội nguyện giây phút nào được tội nguyện được bao nhiêu phần trăm là một chuyện chuyện thứ hai thứ nhất là cái giây phút tội nguyện không có vốn dĩ không có nhiều và những cái niềm vui những cái nụ cười của các vị luôn luôn bị đe dọa tứ bề thập diện mai phục nha thập diện mai phục nghĩa là bốn bề bốn phương tám hướng có bao nhiêu là cái đe dọa cho những cái niềm vui cái niềm hạnh phúc của các vị có bao nhiêu thứ dễ ẹt rồi à. cái răng mà nó nổi cơn nó nhích một phát là coi như bao nhiêu cái hạnh phúc trên đời này đều nhấn nút biến mất hết nha nhấn nút biến mất hết con quý vị chiều nay nè là nó nhận cái bằng bác sĩ nè chồng của các vị vợ của các vị mới vừa trúng số độc đắc nè con trai đầu lòng các vị chiều nay là nó vợ nó nằm nằm, nằm cử nè sanh là một một cặp sanh đôi cực kỳ kháo khỉnh nè à, coi như các vị cái gì cũng là là là là, là, là có hết nhưng mà chỉ cần mà cái cơn đau nhức răng mà nó ập tới được, thì tôi vinh bảo đảm rằng tất cả cái kia phải dẹp qua một bên lúc đó chỉ nhớ đó có cái răng thôi các vị có từng nhức răng chưa các vị có từng nhức răng bao giờ các vị mới biết chỉ cần cái nhức răng nó tới rồi thì tất cả những cái kia nó dẹp qua một bên không phải là những cái kia nó không còn nữa nhưng mà lúc bây giờ các vị cảm nhận những cái kia trong một cái tâm trạng rất là khó nói nha đau quá mà đau quá đau quá khi mà nó đau hoặc là bây giờ nhẹ hơn một chút đó là bụi vô mắt con người của quý vị là năm bảy chục kg mà cái hạt bụi nó nhẹ đến mức mà có thể là không cân nổi luôn không cân được Đấy không trừ ra cân điện tử chứ còn đâu có cái cân nào ngay cả cái cân tiểu ly của thợ bạc cũng đâu có cân được cái hạt bụi nha mà cái thay mập của các vị thì nó mấy chục ký ấy vậy mà chỉ cần một cái hạt bụi đó mà nó lọt vô trong con mắt rồi thì tất cả vũ trụ này gồm 7 triệu người trên hành tinh chỉ còn là con số không lúc đó các vị chỉ nghĩ đến cái hạt bụi trong mắt thôi tôi từng bị bụi bụi vào mắt tôi biết mà nó đã vô rồi đó là lúc đó tôi không còn nhớ cha mẹ anh em thầy bạn phật pháp tôi không còn nhớ mà tôi nghĩ đến một chuyện làm sao mà lôi nó ra móc nó ra môi nó ra đem nó ra khỏi con mắt của tôi chứ còn tôi chịu không nổi nha tôi chịu không nổi nó không có đau cái bụi nó vô mắt nó không có đau nhưng nó kỳ lắm nó súng sốt nó kỳ lắm phải lấy nó ra rồi nó tính chuyện gì tính nha cái chuyện mà mình có trúng độc đắc rồi công thành danh toại rồi vinh quy bái tổ áo gấm sên sang về làng vinh hiển cái chuyện nó lặng lát là tính mà bây giờ bụi nó vô mắt tôi chịu không nổi tôi phải lấy nó ra cho bằng được điều đó cho thấy rằng cái tất cả những hạnh phúc của mình ấy tất cả những cái sự an lạc của mình nó luôn luôn bị đe dọa thương thường trực và liên liên tục và khi có quan sát mình mới thấy cái hạnh phúc của mình nó vô thường mà cả cái nỗi khổ niềm đau nó cũng vô thường vì chúng đều là đều là những cảm giác do duyên mà có có rồi phải mất nha một điều nữa khi mà quan sát như vậy ta mới có dịp ta thấy rằng cái phiền não của mình nó nhiều cỡ nào nhờ vậy mình mới bỏ bớt được cái tăng thượng ngạn cho rằng mình là đại trí uhm, cho mình là đại trí cho mình là đại từ đại bi đại dũng mình cứ tưởng mình ngon lắm nha nhưng mà thật ra đó là cái phiền não trong người mình nó là tính bằng núi đó chứ đừng có là tính bằng bằng bằng tánh tính bằng núi núi tham núi sân và núi si nha mà đã nói núi thì sao mà mình tính là tánh nổi nha cho nên khi quan sát vậy mình được hai cái lợi một là mình chuyên tâm quan sát danh sách để mình thấy rõ tụi nó mong manh tụi nó phù du như thế nào và cái thứ hai mình cũng kịp thời phát hiện ra là cái phiền não của mình nó trùng điệp và mình cũng đồng thời nhận ra được cái nhược điểm của mình cái tử quyền của mình nó nằm ở đâu tôi nhớ tôi có kể ba trăm lần cái câu chuyện cái cô thiếu phụ đời xưa mà có chồng đi lính thú trong rung còn nhớ đó không á alo có biết còn nhớ cái chuyện đó không một cái cô thiếu phụ có chồng đi lính thú rồi nghe rồi một cái người lính ở ngoài biên ải họ về báo tin nói chồng bà chết rồi mà xác thì vùi lắp qua loa tạm thời ở ngoài đó bà nghe bà thương quá đi gọi là cơm đùm chó nắm lặn lội đường xa ngạn dặm ra mà đó để tìm cái xác chồng thì tới nơi thì mấy người lính mà trấn hải họ mới chỉ cái gò đó là xương của chồng bà đó tên lê văn tèo ở cái xã nhân trạch huyện bình phước gì đó thì ở chôn ở đó đó thì bà ra bà mới hốt cốt chồng bà đem về mà bà có nhan sắc mà cái trên con đường vạn lý từ nhà đi đến Yên Ngãi rồi từ Yên Ngãi trở về nhà là biết bao nhiêu ông bướm chập chờn chung quanh bà mà bà từ chối hết chỉ một lòng ừ, thủ tiết thời chồng với nắm xương tàn trong tay mong đem được ông về cố quận trở về với quê cha đất tổ mình nằm cho nó ấm ấm cái nắm xương chứ không có còn bà không có nghĩ gì chuyện đời chung quanh hết vậy mà khi mà về bao qua, qua bao nhiêu chuông đèo bà không có nản chí bao nhiêu lời ông bướm tán tỉnh bà cũng không có trùng lòng vậy mà khi bà về gần tới làng đó, thì bà băng qua một con suối bà mới nhìn thấy có một cái đóa lan rừng nó đẹp làm sao là đẹp lan mà màu tím sẫm mà cái cánh nó nhìn giống như nửa bướm nửa hoa mà nó lại mùi thơm thoang thoảng mà đàn bà ai mà lại không yêu hoa đẹp quá mày về gần tới nhà rồi mất cảnh giác lơ là cảnh giác mày nghĩ gần tới nhà rồi còn một đổi đường nữa xế xế là tới rồi một tay ôm cái cái bọc xương của chồng còn tay kia giới giới giới giới để mà hái cái cái cái cái, cái, cái nhánh lan rừng giới làm sao mà nó, nó, nó bị trật chân cái túi cái cái cái cái cái cái, cái túi xương của chồng nó theo là dòng nước trôi đi mất có lan rừng hái được hay không thì chuyện họ không có kể mà họ chỉ kể là cái nắm xương đó trước khi lấy bà đã một lòng một dạ với nó lấy được rồi bà vẫn một lòng một dạ với nó vậy mà giờ cuối bà làm mất nó đi chỉ vì một đó lan rừng mà nằm ở đâu nằm gần nhà mới ghê chứ uh-huh. ờ, mình cũng vậy mình tưởng mình là chánh niệm mình tưởng mình là trí tuệ nhưng mà gọi là, là, là phật nào ma nấy có nghĩa là cái mức tu của mình tới đâu thì cái phiền não mình nó cũng nó cũng là tinh vi cả đó nha các vị còn nghe không các vị đã nghe đến đâu các vị đã nghe đến đâu chết rồi như vậy là mất rồi nhẫn lan rừng vậy dạ rồi có nghĩa là chúng ta cũng vậy đó chúng ta một đời có cái ý tu hành lìa bỏ ha gia đình lìa bỏ lục căn là lìa bỏ lục trần hấp dẫn ha lìa bỏ phố xá phồn hoa để đi vào thiền viện tu hành nhưng có nhiều khi là mình không có ngờ được có những cái phiền não nó ẩn khuất đâu đó mà nó nó bị trái hình nó ngụy trang với những hình thức thiện pháp ừ. ví dụ như đó mình ham danh ham lợi ham nhan sắc ham tiếng tâm ham quyền lực ham thích trong tình cảm bây giờ mình tu mình thấy cái gì cũng phụ du hết nhưng mà mình lại chết ở trong cái thành quả tu tập của mình nha mình chết trong đó mình thấy sao mà mình giới lực mình ngon lành quá thiền định của mình ngon lành quá kiến thức mình ngon lành quá trí tuệ của mình ngon lành quá thì cái đó là chết mình chết kiểu như cô thiếu phụ mà làm mất cái nắm xương chồng chỉ vì một nhánh lan rừng nha ừ. cho nên á chính cái việc quan sát tam tướng sẽ bào mòn hai thứ phiền não này ừ. đó là tà kiến và hoài nghi ừ. ừ tà kiến là thấy sai trong danh sách và hoài nghi là cái sự thắc mắc cái sự phân vân hãy mình thấy sai tự nhiên nó còn thắc mắc còn phân vân còn nếu mà mình có tu tập mình tin chắc là mình là cái gì mình ở đâu mình có và nếu bây giờ mình sống như kiểu này nè mình chết mình sẽ đi về đâu mình biết chắc như vậy dầu mình không phải là thánh mình không phải là là là có thần thông nhưng ít ra đó mình biết mình là ai mình ở đâu tới mình sẽ đi về đâu ít ra mình biết rõ cái đường đi lối về nó nó khác còn đằng này á, là khi mình hiểu sai Phật pháp mình sẽ đâm ra nghi hoặc sống trong cái hoang mang ngờ vực nha bây giờ quý vị còn trẻ còn khỏe còn tỉnh táo còn ngon lành quý vị chưa thấy phê đâu một lúc nào đó khi mà nó nó lụm cụm rồi đó trên giường bệnh trên giường chết quý vị mới thấy trên giường bệnh trên giường chết quý vị mới thấy đó là nó, mình nghĩ mình mới ngồi mình nhớ lại mình nằm mình nhớ lại mấy chục năm qua mình đã tu được cái gì mình đã học được cái gì và tôi đã nói hôm qua rồi học giáo lý mà không có hành trì không có thực tập thì giống y chang như cái người mình chết khác trên biển vậy đó có nghĩa là dưới chân của họ là nước đúng nhưng mà cái nước đó, nó không có thể giúp cho họ hết khác rồi trong kinh còn cho một cái ví dụ nữa cái người mà giỏi giáo lý mà không có hành trì không có thực tập giống y chang như cái người khác nước mà đứng trên miệng giếng nhìn xuống giếng mà trên tay không có dây không có gạo vậy đó các vị nghe kịp không có nghĩa là khác nhưng mà coi như là, là là nhìn thấy nước thấy thấy nước nằm dưới thấy nước trong vắt à nhưng mà nó quá cái tầm tay của mình à, mình không có thể đưa cái mỏ mình xuống mình uống được mình không thể đưa cái bàn tay mình xuống mình bụng mình vớt nước được nha thấy thấy nước trong gắt à mà mình cũng biết nữa là nó mát lạnh ra mình biết luôn mà mình biết cái giếng này nó ngọt dữ lắm mình biết luôn nha mà biết chung quanh giếng này không có mồ oan mã lạng mình biết luôn chỉ có những cái giếng mà quý vị biết ờ, nó nhìn nó trong vắt mát lạnh nhưng mà chung quanh mình thấy mấy cái mã nó cũng ấn thì nước ở trong giếng nó chỉ nó ngọt là do mấy cái mã nó đi ra còn cái đằng này mình biết rõ là xung quanh không có mồ mã gì hết à, rồi nước nó, nó giếng nước mà đá ông mà nằm trong cái bóng râm thì dứt, dứt khoát là nó phải mát rồi dứt nó phải ngọt rồi nha nhưng mà nó khổ một chỗ không gầu không dây thì làm sao làm sao mình học cái mỏ một số mình uống à làm sao mình đưa cái tay xuống mình bụm nha cho nên học giáo lý mà không có hành trì nó y chang như cái người nhìn cái giếng nước buổi trưa hè mà tay không gầu không dây hoặc là nó giống như là một cái người chết khác trên biển dưới chân là nước mà khác thì cứ khác cái nước nó chẳng giúp cho mình gì được hết nha uh-huh. cho nên nó còn là phàm phu thì thì phiền não nó, nó có mòn đi rồi nó xanh sôi trở lại ngay khi có dịp ta phải bào mòn chúng cho đến lúc chứng thánh thì thôi nếu kiếp này vẫn chưa chứng được sơ quả thì đời sau trở lại ta chắc gì gặp được phật pháp để tu tập tứ niệm xứ hai cái thứ phiền não tà kiến và hoài nghi khi không được đập bào mòn bằng tuệ quán à, thì chúng hoàn toàn có điều kiện để phát triển như cũ nghĩ tới đây mà rung nha bây giờ đó mình tưởng tượng bao nhiêu người trên hành tinh này bảy bảy tỷ ha già bảy tỷ hơn bảy tỷ mà dân Việt Nam mình bữa nay nó lên tới 100 rồi chứ không phải 90 triệu nữa lên tới 100 rồi mà có bao nhiêu người là phật tử mà trong người đó mình chia ra nam bắc khất sĩ cao đài hòa hảo ha rồi ừ, pháp môn tứ niệm xứ này là được biết đến trong một số ít người thôi nếu tính tỷ lệ đó tôi nghĩ chắc một trên một ngàn có nghĩa là cứ một ngàn người thờ phật thì chỉ có một người biết pháp môn tứ niệm xứ mà trong số những người mà biết pháp môn tứ niệm xứ này có bao nhiêu người hành trì nghiêm túc bậc thượng bậc trung và bậc hạ vì nghĩ kỹ là việt nam á ha tôi không có đếm nhưng tôi nghĩ việt nam mình bây giờ đó mà hành giả mà như là tôi mong đợi có lẽ nhiều lắm đó tôi nghĩ nhiều lắm đó. tôi nghĩ là không tới con số năm chục dân số thì một trăm triệu nhưng mà tôi nghĩ hành giả mình như là tôi nghĩ như là tôi mong đợi có nghĩa là sao là có căn bản a thì đạt nắm được cái lý thuyết ừ, của pháp môn tự quán ha tức là vừa nắm được cái lý thuyết a thì đà mình nắm được cái lý thuyết tự quán tứ niệm xứ thì tôi e rằng không có chạm tới cái ngưỡng 50 đâu hai lăm ba mươi bảy là hết ra nha hết ra cho nên là nếu mà đời này mà không có biết đợi rồi mà không có nỗ lực đó, thì đời sau sinh ra chắc gì chắc gì được gặp Phật pháp mà nếu mà gặp được cái kiểu ậu ơ phí dầu đó là cũng chẳng đi về đâu hết nha trên đây có nhắc đến trí tuệ như thật tiếng tiếng Pali gọi là Yatha Phu Tất Nhan đó đó chính là một tên gọi khác của cái trí sanh diệt udayapaya nhà đó tức là cái trí mà thấy được cái bản chất sanh diệt của năm quẩn hay à, hồi nãy tôi tính nói rồi tôi quên bây giờ tôi nhắc lại khi mà ta chưa có học đạo ta chưa có tu tứ niệm xứ ta thấy rằng ta riêng nỗi đau riêng ta riêng niềm vui riêng cho nên ta có nỗi đau và nỗi đau đó là của ta nghe rồi đến một khi mình học đạo rồi hành thiền rồi thì mình thấy rằng á không có cái chuyện mà ta riêng mà nỗi đau riêng mà nỗi đau đó chính là mình đó mình đó, cái gọi là mình đó nó chỉ là những nỗi đau những niềm vui à, cộng với cục thịt mấy chục kg này trong đó nguyên một đống là coi như là là, là, là mặt đàm mũ máu mồ hôi phẫn nước tiểu bọc ở trong cái bọc bằng da à, té trét tô bằng thịt bằng gân chỉ vậy thôi ràng rịch bằng xương bằng gân nhưng mà sao cái nó mới bước hai thôi bước một thì mình thấy có cái tôi nhẹ riêng là nỗi đau niềm vui riêng bước hai mình thấy chính cái nỗi đau đó chính cái niềm vui đó là mình mà nó sanh diệt liên tục có nghĩa là mình nó cũng chết đi chết sống chết đi sống lại liên tục mình sanh tử không ngừng nhưng mà đó mới bước hai thôi tới cái bước ba đó hành giả nhìn vô hành giả không thấy nó sanh mà chỉ thấy nó diệt không à. nhìn vô thấy mất mất mất mất mất mất mất mất nhìn vô tức là một cái danh hay là sắc mỗi cái đơn vị danh sắc nó đều có sanh và diệt hết nhưng mà đến một lúc nào đó hành giả nhìn vào chỉ thấy nó diệt mà không thấy nó sanh thì cái đó được gọi là cái giai đoạn gọi là phân cái nhà đó gọi là cái trí cái, gọi là biến diệt trí có nghĩa là khi mà mình quan sát cái sự sanh diệt của danh sắc đến mức rốt ráo rồi đó mình không thấy nó sanh mà chỉ toàn thấy nó mất không à. nhìn vô thấy mất cái nỗi đau đang mất niềm vui đang mất cái danh đang mất cái sắc đang mất cái thiện đang mất cái bất thiện đang mất nhớ nha ừ, thấy mất không Đấy. thì qua khỏi cái giai đoạn đó mình mới bình thường trở lại nghĩa là mình thấy nó có sanh có diệt mà lúc bây giờ đó mình thấy sanh diệt với một cái tốc độ khác nó nó nó nhanh hơn nó vi tế hơn nó chớp nhoáng hơn còn trước đây mình thấy nó lừ đừ thế nhưng trước đây mình thấy <coughs> đau <coughs> đau quá đau rồi bây giờ nó lắng rồi rồi bây giờ nó lắng thì nó dễ chịu rồi nó đau trở lại rồi nó đau trở lại nó đau trở lại rồi nó lắng xuống rồi nó dễ chịu rồi nó đau trở lại như vậy thì đó là buổi đầu chứ còn về sau nữa thì mình thấy nó chỉ mất thôi nhìn vô thấy nó mất mất mất mất mất mất nhớ nha à, và chỉ ở giai đoạn này nè thì hành giả mới có đủ sức để mà thấy là nhìn đâu cũng là khổ đế nha còn bây giờ trong râm mình á, là hầu hết là két vẹt nhồng sáo cưỡng cho nên mình không có thấy mình chỉ nghe cho vui vậy thôi nha chứ sẽ có một lúc mình thấy là mọi sự có mặt đều là khổ hết à cái khổ thì là khổ đúng rồi nhưng mà cái vui cái sướng đó nó cũng là khổ mà có điều đó là khổ gián tiếp nó khổ là sao nó khổ là bởi vì nó là cái nền cái hạnh phúc nó là cái nền cho đau khổ cho nên lúc bây giờ trong mắt của hành giả trong nhận thức của hành giả hạnh phúc nó cũng là đau khổ luôn à, nó cũng là đau khổ luôn bởi vì sao vì nó là cái nền cho ông kia và hôm trước chúng tôi đã nói không biết ông trong rung còn nhớ không hành giả thấy rằng cái cảm giác kia nó phải mất thì cảm giác này nó mới có mặt à cho nên hành giả thấy mình đang dễ chịu thì hành giả biết rằng cái dễ chịu này rồi đây nó sẽ mất mà cái dễ chịu nó mất á, thì nó nhường chỗ cho ai nó sẽ nhường chỗ cho cái khó chịu và hành giả thấy rằng cái khó chịu này chắc chắn nó phải mất đi để chi để nó nhường chỗ cho cái dễ chịu Ừ. hoặc là nó nhường chỗ cho một cái khó chịu khác ừ. à, cho nên hành giả lúc mà chỉ thấy là cái gọi là tôi nó chỉ là cái sự thay thế nhau mà thôi sự đắp đổi mà thôi thứ hai là hành giả thấy rằng á chính vì từng biết đau khổ là gì cho nên mình mới biết hạnh phúc là gì từng chịu đựng đau khổ cho nên mình mới biết cái cái hưởng cái hưởng thụ hạnh phúc đó ra sao mà chính từ cái hành mình từ cái chỗ mà mình biết hạnh phúc là gì thì mình mới hiểu cái đau khổ là gì như vậy thì cái đau khổ và hạnh phúc thứ nhất là nó nhường chỗ cho nhau thứ hai nhờ có đau khổ nó mới có hạnh phúc mà nhờ có hạnh phúc vì có hạnh phúc nên nó mới có đau khổ mình biết lạnh là gì thì mình mới thấy mình mới cần tới cái ấm mình biết được cái ấm là nhờ mình đã từng biết qua cái lạnh à mình từng biết cái đói cho nên mình mới mình mới biết cái ngon miệng ha à, mình từng biết cái khác cho nên mình mới biết cái đã khác nha chứ còn mình không biết khát nước là gì thì làm sao có cái đã được quý vị có bao giờ mà ăn lỡ ăn mặn quá đó tới lúc mà coi như là là hớp được một miếng trà đá nó đã làm sao đâu uống ực ực ực tuy nhiên ở đây nói lạc đề một chút tôi xin can bà con là hãy bỏ đi cái thói quen khát nước mà giải khát bằng nước đá nó rất là bậy thứ nhất là lúc mà chẳng hạn mình đi xa mệt về mình giọng nó vô nó không có tốt thứ hai là uống nước đá nó nó làm cho mình no nóc chứ nó không có đã mà cái đã là trà nóng trà nóng mà pha đậm là giải khát tốt nhất nó làm dịu cái cơn khát mà đồng thời nó không làm cho quý vị ốc ách nha và thời gian gần đây là chúng tôi chỉ uống toàn cái trà xanh mà trà bột cái trà lá là nó xây ra thành bột thí dụ như khi nào mà chúng tôi cần uống ngọt thì chúng tôi cho một tí sữa đặc vào à, sữa đặc với trà bột rồi cái mình đánh nó lên à, còn có khi thì chúng tôi uống trực tiếp bằng nước nóng nhưng mà lúc nào người ta cũng khuyên mình là trà xanh là uống nước tối đa là 80 độ chứ không nên trăm nghĩa là để pha trà xanh mà đừng có dùng dùng trăm nó chết cái trà đi nha mà tại sao tôi phải lạc đề là bởi vì cái đó nó có lợi cho quý vị dữ lắm trong room này tôi nghĩ chắc không ai nhỏ hơn tôi đâu toàn là, là tiền bối không thì bỏ bớt những cái thức uống không có lợi như khi mình chết tức tưởi là không phải là vì bệnh mà vì ăn uống tầm bậy nha tàu có một câu là phục dược bất như thực dược có nghĩa là bị bệnh mà mới uống thuốc thì nó không bằng lúc bình thường mình ăn thuốc có nghĩa là mình tranh thủ khi mình uống nước khi mà mình ăn cơm thì mình coi coi rau trái cái giống giải gì mà nó có lợi cho sức khỏe thì mình dọng vô lúc đó nó cũng ngừa được rất là nhiều bệnh người mỹ thì có một câu là one apple day uh, keep doctor away mỗi ngày một uh, một trái táo thì không cần với bác sĩ thì cái câu đó mình nghe cho vui vậy thôi nhưng mình phải hiểu ngầm thì cái rau trái nó có lợi cho mình lắm tức là trước kia mà mình ngã bệnh mà nếu mà mình à, uống nước nhiều ha ăn rau trái thường thì bớt bệnh tôi nhớ tôi có đọc ở đâu đó ở bên mấy cái trại tị nạn bên châu phi á người ta có có mấy cái câu slogan rất là hay đó là có hai việc cứu sống rất là nhiều người nha nhưng mà thường bị nhân loại lãng quên đó chính là uống nước và rửa tay nhớ nha ở châu phi á ở mấy cái trại tị nạn hoặc mấy cái trại tập trung mà giúp dân nghèo âu mỹ hầu mấy cái tình mấy cái bác sĩ mà thiện nguyện mấy cái tình nguyện viên qua đó là họ cho treo cái câu đó lên nha có hai việc cứu sống rất là nhiều người nhưng mà thường bị nhân loại lãng quên mặc dù nó không có tốn kém gì hết không tốn kém tiền bạc công sức và thời gian đó là rửa tay và uống nước nếu mà nhân loại mà từ bé mình được gọi là kèm cặp hướng dẫn hai cái này thì nhân loại sẽ không có sẽ hạn chế rất là nhiều những trường hợp chết tức tưởi nha tức là uống nước đủ tức là một cái người trưởng thành á là một ngày như vậy không có thể nào dưới 2 lít còn cái người dưới dưới dưới dưới dưới dưới tuổi 18 thì có thể là trên một lít nhưng mà cái người trưởng thành á 18 tuổi trở lên á, thì cái cơ thể của người 18 trở lên là bắt đầu nó hơi đặc biệt rồi đó thì bắt một ngày như vậy là uống không dưới hai lít nước rồi rau trái cái fiber rất là quan trọng là chất xơ hỗ trợ cho mình về cái đường bài tiết tiêu hóa mà cũng đồng thời nó ngừa ung thư rất là tốt tôi đang nói về thiền tại sao tôi môi cái đó ra là bởi vì thứ nhất là là giúp cho quý vị về đời sống vật chất mà thứ hai nữa đó tôi muốn gửi một điều đó là phục dược bất như thực dược có nghĩa là phòng bệnh thì vẫn tốt hơn là chữa bệnh phòng cháy hơn là chữa cháy thì cái cái chuyện tu học ở đây là tâm quán niệm xứ hay là thọ quán niệm xứ cũng y chang như vậy yeah. Dạ. bởi vì là chánh niệm thường xuyên nó tốt hơn là để tới lúc mà phiền não nó ập tới rồi mới mới đầu niệm niệm nó nổi nha nhưng mình niệm thường xuyên khi không có chuyện gì mình vẫn vẫn sống trong chánh niệm thì khi mà mình nghe người ta nói một câu gì đó mỗi khi mình nổi điên lên nhưng bây giờ mình cái niệm mình nó mạnh mà mình bỏ nha chẳng hạn như có cái câu thần chú này hay nè xuất thá sang Kara à, Quỳnh Chô Dành Quỳnh Chô Dành rồi gì nữa ta Na Di Đà Sắp Tu Pa Lập Pa Tị à, cái câu này có nghĩa là tập nhanh là xuất tới sang Kara Quỳnh Chô Dành nó giờ ta Sắp Tu Pa Lập Tị có nghĩa là chỉ có một khối tổng hợp của danh sách không có một chúng sinh nào hết cái câu nó nghĩa là vậy đó xuất thá là thuần tí là pure nó là pure pure cái là không pha trộn gì hết xuất thá sankha nó puncho punchát có nghĩa là bấm là một mass à, punchát có nghĩa là á văn là đây là ừ. ở đây chỉ có một đống tổng hợp ừ, của các pháp hữu vi thuần tí à, na di tá là không có ở đây không có một cái sắc tu ba lá pháp tí cái gì mà để gọi là chúng sinh hết ừ cái đọc như là bùa là xuất sanh nói sankara ta yang nayata satupalapati nghĩa là chỉ có một khối tổng hợp danh sắc chứ không có không có một chúng sinh nào hết mà cứ quán niệm như vậy hết ngày này qua ngày khác thì khi mà mình gặp cái chuyện phải tham phải giận thì nó mới đủ mình mới đủ đôi đủ sức để mình mình mình mình mình mình, mình, à, mình, mình à, vượt qua cái tham tham giận còn không là cứ đợi tới lúc mà nước nó tới chân nó nhảy đó là là, là muộn rồi nha ừ, muộn rồi ok à, đam mê trong danh sách chính là tập đế mà thấy được bản chất của danh sách rồi nhàm chán chúng đó, đó là đạo đế cái sự vắng mặt của tập đế được gọi là diệt đế nha đến đây thì vấn đề đã sáng rồi tu tuệ quán là nhìn vào khổ đế nhận diện cái gì là khổ đế nhận diện một cách liên công để mà tập đế không có cơ hội xuất hiện nếu có xuất hiện thì chúng cũng không thì chúng cũng được phát hiện cả hành trình nhìn và thấy này chính là đạo đế và nhớ đôi khi nhìn mà không thấy hành giả phải nhớ nha chứ đừng có tưởng nhìn là thấy cho nên cả hành trình nhìn và thấy này chính là đạo đế ở đây ngày cuối người tách cái chữ nhìn và chỉ thấy là tôi rất là tâm đắc chỗ này bởi vì lý do là có nhiều khi chúng ta nhìn mà chúng ta không có thấy nhìn là sao có nghĩa là cũng để ý nha rồi giờ đi nha đang đi biết là đang đi nha rồi thở biết là thở nhưng mà nó không có thấy được cái tam tướng trong đó có nhìn á mà không có thấy nha cho nên cả cái hành trình nhìn và thấy này chính là đạo đế còn cái việc có chứng được diệt đế hay không thì dĩ nhiên là vấn đề tùy duyên khi tham được nhận diện thì chúng sẽ mất hoặc yếu đi không đủ để trở thành tứ thủ và từ đó tạo ra nghiệp hữu Nghiệp hữu là điểm bắt đầu cho mọi cuộc tái sinh, nên tu tập niệm xứ là ta đang giải quyết vấn đề căn cội của tái sinh bằng cách là bào mòn cái mắt xích quan trọng nhất của vòng tròn duyên khởi là tham ái. Không thấy được tam tướng trong danh sách thì vô minh và ái tiếp tục có mặt. Đối lập với vô minh là trí tuệ, mà trí tuệ ở đây là khả năng nhận diện cái tánh sanh diệt của năm quẩn, của danh sách, của mười mười tám giới. Ở đây chúng ta nhắc lại luân hồi là do vô minh vô minh là sự bất tri trong bốn đế mà tu tập tuệ quán là cơ hội tốt nhất để diệt trừ vô minh khi ta thấy cái gì là khổ đế à khi ta thấy được tập đế chỉ là niềm đam mê trong khổ đế bất cứ sự đam mê thích thú nào trong khổ đế cũng đều là tập đế sự nhàm chán trong khổ đế và tập đế chính là đạo đế có mới có thể lìa bỏ được à, thì cái cái cái cái sự lìa bỏ này đó chính là diệt đế kinh nói minh có mặt thì vô minh vắng mặt ánh sáng có mặt thì bóng tối vắng mặt trí tuệ có mặt thì vô minh vắng mặt cái vòng lẫn quẩn hệ thống duyên khởi chỉ có thể được đột phá bằng công phu tuệ quán qua việc nhận diện bản chất của tam trước để ta không tiếp tục vô minh trong bốn đế nữa tôi rất là muốn bà con ghi âm lại cái bài giảng tứ niệm xứ nghe tới nghe lui mà kinh khác tôi không có đề nghị nhưng mà kinh này tôi muốn quý vị nghe tới nghe lui nghe xuôi nghe ngược nghe cho đến bao giờ những những cái chỗ quý vị không hiểu thì tự nhiên nó hiểu những chỗ không nhớ tự nhiên nó nhớ nha rồi nó ám cái đầu của quý vị suốt ngày này qua ngày kia tôi tin chắc rằng ba tháng sáu tháng nữa tự nhiên quý vị sẽ trở thành con người khác mà tốt hơn nha chứ còn bây giờ các vị mong trở thành một người nguyên bác rồi người thế này thế kia thì tôi không không có chắc lắm vì tụng rưng mình nó, nó gần xuống lỗ quá rồi sáng nay có một cô phật tử bên châu âu có hỏi tôi của nó bây giờ chồng con cũng ổn định tiền bạc gia tài tránh con cũng ok giờ con muốn tự nhiên nó nổi hứng con muốn đi về miến điện con đi học ờ, cái, cái đại học phật giáo ở dân cung nó suy nghĩ làm sao thì tôi cũng bấm bụng tôi nói thiệt tôi nói chị giờ cũng đâu còn trẻ nữa thì đi vô học đó hồi trẻ đó học á là tao dồi trí còn tuổi già cỡ như tôi với chị bây giờ học chỉ để là thất niệm thôi cái này phải ghi phải ghi nha tuổi trẻ đó thì học để mà trao dồi cái trí tuệ mà cái tuổi già đó hay là cái lúc mà bệnh nhiều á thì chỉ là để thất niệm hơn cái câu này phải dạ đừng có nói mũ phàng nó là thiệt như vậy nha già rồi nha tôi nói thẳng qua luôn nhưng mà tôi cũng vuốt lại một cái là tôi nói tôi tôi cũng ghét tôi vô luôn cỡ chị và tôi bây giờ đó ha là coi như là có vùi đầu vô học cái gì đó chỉ để thất niệm thôi à, bởi vì trong kinh của trong chú giải pháp cứu có ghi rõ thế này biết đạo thờ đời người kia làm ba giai đoạn hả tráng niên tức là tuổi trẻ đó trung niên và lão niên biết đạo có thời tráng niên á, thì nên dành 2 phần ba thời gian để học một phần ba để hành này phải ghi là phải ghi chứ phải ghi trong room là toàn ông cụ bà lão không à, à nên dành một phần ba để hành còn lại là học à, rồi còn trung niên á à, thì một nửa còn mà lão niên á thì à, thì sao ta lão niên á thì một phần ba là học thôi nhớ nha nhớ nha tráng niên thì một phần ba để hành còn trung niên thì năm mươi năm mươi nhưng mà lão niên thì có giỏi lắm là chỉ có một phần ba thôi nha bởi vì học nữa là nó phát niệm nha một phần ba là sao thí dụ như một ngày như vậy đó trừ lúc mình ngủ là tôi cũng chẳng biết quý vị ngủ mấy tiếng à, tôi thì 6 tiếng ngày tôi ngủ 6 tiếng thì coi như đó là là là học là học cái kiểu gì đừng nghe nó học rồi mình tưởng là dạy trẻ học giống nhau học có nghĩa là mình vô room mình nghe hoặc là mình chọn lấy một cái đề tài nào đó như là đề tài duyên khởi đi mình gom hết mấy cái sách rồi mấy trang web nào về duyên khởi đó mình đọc đọc rỉ rả rỉ rả một ngày như vậy chỉ nhiều lắm là một phần ba thôi trừ ra thời gian ngủ bây giờ mình lấy thời gian thức nha thời gian thức mình chia cho ba thì tuổi già tức là từ 50 trở lên ha thì mình chỉ tối đa là một phần ba à, mà một ba của cái gì của thời gian thức chứ không phải của 24 nha nhớ nha thời gian thức á chứ không phải là không một phần ba đây là của thời gian mình thức trong đó mới nghe kịp không alo các vị còn nghe không chết hết rồi ok tức là một phần ba là một phần ba của cái thời gian mình thức á nha chứ không phải thời gian của 24 giờ đồng hồ thì khi mà từ 50 trở lên là chỉ có một phần ba đó là là dành cho cái chuyện học học là gì học là nghe này gọi là đọc thì được gọi là trao đổi đàm luận vấn đáp với ai đó thì cái đó được gọi là học nha chứ còn bây giờ cái tuổi mà 50 đến lên mà còn mà rị mọ mà cặm cụi mà cắm cúi mà ghi ghi chép chép là là khó lắm cái đầu lúc nó đã lúc đó nó đã chai rồi nha sạn nhiều quá rồi nha nó không còn phì nhiêu màu mỡ để mà gieo trồng này nọ cho tâm hoa đua nở đâu lúc đó nó đã là, là, sỏi đá lục cục lòn hòn lục cục lạ cạc trong đó rồi nhớ nha cho nên chỉ một phần ba thôi bởi vì không học cái đầu nó bư không học nó bị lão hóa nha thì phải ráng mà học chính khoa học tôi cũng nhìn nhận cái đó tức là mình sớm cho mình già rồi cái mình bỏ bê không có chịu mà đọc sách không có chịu trao rồi chữ nghĩa đó là coi như nó nó sẵn được nó lú luôn rồi từ lú nó qua lẫn có một gan tay thôi nha cho nên phải ráng ráng giữ pháp học lại một chút nha giữ pháp học lại giữ pháp học nghĩa là ráng cho chữ nghĩa nó vô được như hay như mà chỉ có tối đa một phần ba thôi mà hai phần ba là để hành thiền để sống chánh niệm nha cho nên tuổi trẻ học là để trao dồi trí tuệ còn tuổi già học để làm chi chỉ để thất niệm thôi nha nhưng mà không học thì không được nha rồi vòng lẫn quẩn của hệ thống duyên khởi chỉ có thể được đột phá bằng công phu tuệ quán qua việc nhận diện à, nhận diện bốn đế nhận diện tam tướng khi mà vô minh nhường chỗ cho minh thì tha mái nhường chỗ cho sự nhàm chán tà kiến và ngã mạng nhường chỗ cho chánh kiến và sự buông bỏ tà kiến vắng mặt thì hoài nghi cũng phải vắng mặt nếu đủ duyên thì khi hai cái này vắng mặt hành giả đã là một vị sơ quả còn nếu mà chúng chỉ vắng mặt tạm thời à, thì thôi mình vẫn tiếp tục là phàm ừ. bởi những cái phiền não vừa kể là căn cội quan trọng cho dòng luân hồi người lìa bỏ được tối thiểu hai thứ phiền não này à, thì coi như đã phá nát dòng luân hồi và cái phương tiện cái công cụ cái lợi khí mà đắc dụng mà hiệu quả nhất để mà giúp ta lìa bỏ hai thứ phiền não này chính là niệm và tuệ trong lúc mà tu tập bốn niệm xứ bởi vì mình tà kiến gì đi nữa mình có hoài nghi gì đi nữa cũng hai phiền não nó cũng nằm trên cái căn bản của thần kiến thần kiến nghĩa là lại ngầm ngầm lén lén âm thầm nghĩ đến một cái tôi còn đằng này khi mình quan sát rõ ràng rằng ngoài những buồn vui thiện ác này thì không còn cái gì là tôi nữa hết nha mà cứ tâm niệm như vậy nhận thức như vậy tu tập như vậy hành trì như vậy trong suốt một thời gian dài thì lúc đầu nó là kiến thức nó là vỏ vẽ như con vẹt con két nhưng mà dần dần nó trở thành ra là cái vốn liếng của mình mình tận mắt thấy nó là như vậy chứ cái thấy đó không phải là cái thấy vay mượn từ thầy bạn sách vở nhớ nha ừ. minh hay là trí tuệ vừa nói trên cũng chính là trí tuệ như thật đã được nhắc nhở ở trước cái truyền thống tuệ quán mô cốc khi nói đến các thiền tuệ đó ở giai đoạn phàm trí thì chỉ đặc biệt nhấn mạnh hai thứ thiền tuệ trước khi nói đến thánh đạo à, chỉ có nhắc hai thứ thôi có nghĩa là ở các cái dòng thiền khác à, chẳng hạn như dòng Upanita dòng Mahasi người ta nhắc đến 16 còn ngài sẽ là phất ở trong bộ bát mắt ra thì ngài nhắc, nhắc có chín thôi nha nhưng mà đặc biệt cái dòng thiền môn gốc người ta chỉ nhắc có hai và tôi người đang hầu chuyện đây thì tôi thấy rằng khi cần thì tôi cũng chỉ nhắc ba bốn thôi mà nếu cần tôi dẹp hết không có cái tầng thiền tuệ nào hết bởi vì sao vì trong ai thì đàm có nói rất rõ là tất cả các cái thiền tuệ mà thuộc về phạm phu á ha thì coi như là nó chỉ là tâm đại thiện thôi mà tâm đại thiện là sao là hồi 8 giờ nó có mà 9 giờ nó mất sạch cái chuyện nó không có gì lạ nha hồi 7 giờ là mình là một người chánh kiến nhưng mà tới lúc mà 7 giờ rưỡi đó là có thể mình là một cái người tà kiến vô phương cứu chữa thầy chạy bác sĩ chê nha cái chuyện đó không có nói được vì cái cái cái đại thiện nói riêng và cái trí tuệ phạm phu nói chung thì nó nắng sớm mưa chiều mà thường mưa nhiều hơn nắng uhm. có nghĩa là nó nó nó sẵn sàng để mà nó biến mất và nó ra đi không trở lại Đấy. cho nên ở đây thì cái thiền tuệ là nhiều người nghe mê lắm nghe nói là như vậy là tuệ thứ ba đó như vậy là tuệ thứ thứ thứ thứ sáu thứ bảy đó nhưng mà phải nói là cái, những cái đó là những cái giai đoạn nhận thức à, những cái kiểu nhận thức nhưng nhưng mà nó hãy chưa là thấm thì mấy cái đó là có đó rồi nó mất đó nhận thức là gì là khi mà hành giả thiền tuệ là sao ở đây tôi nói dùm cho mấy người mà chưa biết gì hết là buổi đầu là mình vô mình quan sát nè đi đứng nằm ngồi nha hồi nãy đi đang bước đi đó mình biết ờ đây là đang đi bằng tâm sân nha rồi bây giờ nó chuyển qua rồi nó chuyển qua đi bằng tâm tham rồi bây giờ đi bằng tâm thiện nè đó mình thấy rồi nãy mình đang ngồi mình thở ra thở ra bằng niềm vui mình thở vô bằng niềm vui ít da bây giờ thở ra bằng sự khó chịu và thở vô bằng bằng sự khó chịu thì chính vì hành giả liên tục thấy như vậy đó thành giả mới thấy rằng cái danh sách thân tâm này nó luôn luôn vô thường biến diệt lúc đầu thấy có sanh có diệt đầy đủ nhưng mà dần dần rồi thành giả chỉ thấy diệt thôi à, thì lúc đó là, là giai đoạn gọi là biến diệt tuệ nha rồi cái hành giả từ chỗ đó hành giả mới thấy sợ hành giả mới thấy rằng ồ thì ra cái chuyện sống chết của mình nó chỉ trong gan tắt thôi cái hơi thở này có ra mà không có vô là coi như chết còn cái thân tâm nữa cái tâm nữa của mình đang ngồi thiện ngồi ác ngồi thiện ngồi ác cái sự vô thường của tâm trong lúc ta còn sống nó cũng giống như là lúc ta chết có nghĩa là sát na này nó biến mất nó nhường chỗ cho cái sát na khác nếu bây giờ mà cái sát na tâm của mình hiện giờ mà nó mất mà nó nhường chỗ cho cái tâm mệnh chung thì coi như mình chết còn nếu mà nó nhường chỗ cho cái tâm khác không phải tâm mệnh chung thì coi như mình còn sống hành giả thấy như vậy sanh cái tâm sợ hãi thì chính cái sự sợ hãi sự hết hồn này nè được gọi là một thiền tuệ mang tên là Pha Phayanya là kinh úy tuệ và theo cái tinh thần của Adi Đàm thì khi mà mình còn bồng bột nông nổi trẻ con nông cạn thiện cận thì cái sợ danh sắc nó mới có bởi vì đó là một cái cảm giác ấu trĩ trẻ con non nớt nghĩa là cái cảm giác sợ nó còn là một cảm giác bồng bột hành giả tiếp tục tiếp tục không bỏ cuộc tiếp tục quan sát danh sắc đến một lúc nào đó cái sợ đó nó chín mùi nó trở thành ra là sự chán chường chứ không còn là sợ nữa mà lúc đó cái cảm giác nó trở nên chín mùi nó dài dặn nó trưởng thành nó lão luyện nó thuần thục hơn lúc bây giờ nó không còn là nó không còn là là sợ nó mà nó chuyển qua chán thì cái giai đoạn sợ thì gọi là kinh quý tuệ pha gia nhà na gọi là kinh quý tuệ rồi sẽ hết sợ à, thì qua chán nản thì tiếng phạn tiếng Pali gọi là nếp Nibbida nhà nó nha nếp Nibbida nhà nó quê sao nó cứ lộn kì sao mình cứ bấm bấm không được đúng rồi vậy tôi hỏi viết cái gì viết cho nó mệt rồi rồi cảm ơn rồi cái nó tiếp tục cái chán này cái chán nó nó chán nó cái mức mà coi như họ thấy cả cái chuyện mà hành thiền nó cũng tào lao nữa yeah. họ thấy danh sắc nó là vô thường vô ngã lúc có lúc không thiện cũng vậy mà ác cũng vậy họ chán riết đến mức mà họ thấy ngồi thiền họ cũng không có đủ tinh tấn để ngồi thiền vì nó hết pin nó mất lửa lửa tắt mà bình khô rượu đời vắng em rồi say với ai nó nản rồi nó hết lửa trong lòng rồi nó muốn tu nhưng mà nếu cái ba la mật của mình nó ngon lành mà lúc nó có thầy bạn kèm cặp rồi cộng với cái sự gia trì của đại chúng gia trì đây là gì nghe gia trì cho nó sang chứ không có khỉ dịch gia trì có nghĩa là thấy có cái đám đông thấy cái bộ dạng của tập thể đó nó cũng kéo mình ít nhiều nha thì tôi gọi đó là sự gia trì của đại chúng nói cho nó sang nha chứ cũng là con cá rô cây là chúng có gì chơi nhưng mà cho nó sang gọi là sự gia trì có nghĩa là nếu mà mình ở một mình mình đó là nó nản là nó buông luôn nhưng mà bây giờ nhờ nhìn lên rồi có thầy nhìn quanh có bạn tự nhiên cái nó nó có tinh thần trở lại mà vượt qua được cái giai đoạn chán này đó thì mình sẽ đến một cái giai đoạn gọi là sankharupek nha đó là hành hành xả trí có nghĩa là nó hết sợ hết chán bây giờ nó qua cái sự hững hờ lãnh đạm niệm lúc bây giờ chánh niệm rất mạnh trí tuệ rất là bén nhưng mà không còn cái cảm giác gì đặc biệt không có vui không có bộ không có lo sợ không có chán nản mà nó thanh thản như ông cụ 90 mà khỏe mạnh người ta à nó giống ông cụ 90 chỗ gì là chuyện đời cái gì cũng biết hết tình cảm danh phận quyền lực hết rồi các vị có đọc những cái ờ, bài những cái những cái trang nhật ký mà của ông Chu Dung Cơ đó là cựu thủ tướng Trung Quốc chẳng hạn đọc về những cái trang nhật ký mà của mẹ cả tay mà coi như là chính khách lão luyện của của như ông Winston Churchill của của Anh chẳng hạn mà nhất là Chu Dung Cơ thì gần với mình hơn thì những ngày cuối đời ông, ông về ông lui về ngoại ô của thượng hải ông sống và ông có viết những trang nhật ký mà mình đọc vô mình thấy giống như cái hành xã một thời ổng là một người đảng viên quá khích tuổi trẻ coi như là hào khí sung thiên Đấy. dẫn thân bao nhiêu cái dùng lửa đạn nào là là coi như là cách mạng văn hóa trăm qua đưa nợ bước đại nhảy gọt rồi nào là cũng đi kinh tế mới rồi cũng là thanh niên sung phong tuổi trẻ dựng nước rồi là cũng tham gia hồng vệ binh rồi đập phá chùa miếu tàn sát trí thức ờ, thân hào nhân sĩ là làm đủ trò rồi sau đó tham dự chính trường rồi trở thành nhân vật số 1 số 2 trong đảng cộng sản trung quốc rồi cũng danh lợi nghiêng trời một tay cái thế hả tưởng sao khi mà về khi về hưu rồi và tuổi già nó lắng yên xuống rồi này lắng yên xuống rồi thì coi như mọi thứ nó lắng ngồi ông nhìn là chuyện đời ông viết những trang những ký trong đó có một cái lá thơ ông gửi cho con ông mình đọc thấy đây đúng là cái hành xạ tuệ không còn sợ không còn chán không còn cái gì hết mà nó chỉ là một cái sự lãnh đạm hờ hững của một người đã đi qua hết một nè hết hết hết cuộc tình trần hết một cái đoạn đường trần gian rồi thì nói như vậy hành xã tệ là như vậy đó thì tôi báo trước cho các vị đó là mấy cái này mấy cái cảm giác mấy cái giai đoạn này nè nào là sợ nào là chán nào là lãnh đạm mình nghe cho nó sang tuệ này để kia chứ nó chẳng là cái gì hết là vì sao là vì có những người đủ duyên mà gặp phật phật chỉ nói một câu họ đắt một cái rẹt thì làm gì có tuệ làm gì có cái tuệ mà tự chán nản tự sợ hãi nha các cái người vô phước vô duyên thiếu trí đó so với những cái bậc mà lợi căn đó mình có thiếu thì mình mới trải qua mà lê thê lê thê nào là tuệ này tuệ kia rồi mình tưởng mình hay chứ nếu mà mình chịu khó mình nhớ lại cái này mình mình nhục cũng kịp chứ chứ mình hãnh diện tôi phải xài chữ nhục á là tại vì cái người họ đắc lẹ làm gì có cái thời gian mà cho tuệ này tuệ kia mình là cái thứ tào lao cái thứ cù lanh cái thứ độn căng cái thứ tiêu nha bại chủng mạ khô giống thúi thì mình mới mới trải qua các cái tuệ chứ còn kiểu như ngày sa là phất là người có tuệ nhá ngày ngài sa la là ngày nghe cái là ngài đắc tu đầu quần rồi rồi sau đó ngày đi xuất gia đó ngày nghe đức phật giảng cho ông cậu của ngài đó là ông trường trạo ông đi cái cái một chút xíu thôi ngày đứng ngài cầm quạt ngài quạt hầu thế thôi thì ngài chỉ nghe giảng sơ về cái thọ quán niệm xứ là làm cái đẹp a la hán luôn chứ ngài đâu có lên rừng sâu núi thẳm ma thiên nước độc làm bần tăng khổ sải rồi tha ma mộ địa rồi để mà đắc này đó cái đâu có làm cái đẹp tại sao cười quay cho nên là biết được cái đó thì quan sát cảnh sắc á đầu tiên biết nó là tam tướng rồi đã nha nhưng mà cái tiếp theo đó là thấy được cái bản chất thật của mình nó rùi bu cỡ nào nha biết được cái tiềm miên cái phiền não tiềm tàng của mình nó, nó tệ hại nó mức nào có người mình nó kém cỏi đến mức nào nha mà tôi biết hôm nay mà trong rung mà tôi phan nó cái nãy giờ là nó xúc phạm nhiều người lắm có nghĩa là tôi đã nói thẳng là mình tào lao như thế nào nó mình dở ẹt như thế nào nó mình mới bận tâm đến mấy cái tuệ nha chứ còn nếu mà mình, mình ngon lành nó thì đâu có ba cái giai đoạn đó thì chi mà không biết đã dốt mà còn lại tham nữa và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần Phật pháp học để được cái gì không phải để đắc cái gì mà cái chấm là để bỏ được cái gì có hai kiểu tu hành một là kiểu tu của người đi đổ rác và hai là kiểu tu của người đi lượng ve chai tu kiểu đổ rác là sao tức là thấy tức là trong tay mình cái gì là rác liền không có nhớ cái gì hết chỉ thấy rác là liền thôi gọi là quét rác thấy rác thấy rác là hốt dục cái đầu rất là đơn giản nhưng mà tu bằng cái kiểu bằng cái đầu bằng cái não trạng của người lâm ve cha nó rất là mệt là vì sao thì cái việc làm của thằng cha đổ rác á, nó dễ lắm thấy rác là hốt thấy rác là dục không suy nghĩ còn cái anh gia trai thì ảnh phải cái lưng ảnh ảnh phải gánh càng lúc càng nặng lụm mà mình đi lụm một cái bao nó phải nhẹ hơn 10 cái bao một cái lon nó phải nhẹ hơn 10 cái lon phải không ừ. à, mà cứ như vậy đó mà trong khi lụm như vậy nó có chắc là mình lụm đúng những thứ mà có thể bán được hay không đó là một lụm mà phải lựa đó chứ lụm mà phải lựa muốn lụm mà anh phải lựa mà anh đa, à, mà anh càng lụm chừng nào thì cái la cái lưng anh nó càng nặng chuyện đó mà cái khả năng mạnh lụm nhậm tức tào lao nó nhiều lắm nha ở đây cũng vậy hai hành giả bước vào cái thiền viện một người thì chỉ nhắm đến một chuyện thôi là lìa bỏ phiền não ngày xưa tham sân nhiều quá bây giờ là họ chỉ nhắm đến một chuyện bỏ bớt bỏ bỏ thấy là tham biết là tham bỏ biết là sân bỏ còn một người mong đắc cái này mong đắc cái kia mong có phỉ lạc mong có thần thông mong có trí tuệ mong có thiền định thì mấy cái mong này đó nó thành nguyên một đống gọi là quân mong nó hơi sai cánh tả một chút nhưng mà mình nói bên trong cái âm của nam bộ là nguyên một đống quân mong có nghĩa là quá trời mong luôn nha mà tôi nhắc lại hai cái người hành giả một người tu diễn nhắm đến cái chuyện lìa bỏ phiền não thì tôi tin rằng cái tay này nó tu an toàn hơn bởi vì thí dụ như anh đang hành thiền mà anh thấy phỉ lạc lên anh thích anh chỉ nghĩ um, um, tham ái anh đang ngồi thiền mảnh bất mãn à, hoặc là anh sợ hãi um, um, tâm sân anh chỉ vậy thôi còn cái thằng cha mà tu thường là để bằng cái não trạng của cái tên mà tụm lụm ra chai lại khác anh mới để ý cái này nè cái này là phỉ lạc nè cái này là trí tuệ nè cái này là đức tin nè đó hồi đó mình đâu có tin dữ dội đâu hồi đó mình đâu có tin tấn dữ dội hồi đó mình đâu có trí tuệ dữ dội hồi đó mình đâu có tham nhẫn dữ dội hồi đó mình đâu có định dữ dội đó mình đâu có niệm dữ dội bây giờ tôi toàn là mấy thứ dữ dội không thì tu cái kiểu đó đừng gọi là tu kiểu của người lượm ve chai mà cái kiểu tu của người đổ rác là tôi cho là nhẹ nhàng và an toàn nhất có nghĩa là tu không mong để đắc cái gì đạt cái gì mà tu chỉ để nhìn thấy và lìa lìa bỏ thôi các vị yên tâm đi đừng mong đắc cứ mong bỏ dùm cứ bỏ lo bỏ dùm cho tôi khi mà nó bỏ sạch thì tự nhiên nó đắc nhớ nha cái đó cái quan trọng quan trọng ở chỗ đó thay vì tu mà mong đắc a la hán nó dễ bị cái gọi là là tăng thượng mạng nó dễ bị ngộ nhận lắm bữa nào nó nghe mát mát sau lưng nó là rồi đắc a la hán đã cái đó có thiệt cái đó là có thiệt tự nhiên ngồi mà sao nghe cái mông mình làm cho nó hơi rời khỏi cái chiếu là rồi a la hán ha nghe nó nhẹ nhẹ nó sắp rời quỹ đạo là là nghe nó mát mát là là nghe cái đầu mình bữa nay sao nó sáng sáng rồi là là nha tối mà mà mà ánh trăng nó xuyên qua cửa sổ mà mình đang ngủ gà cũng gần tưởng hào quang rồi cũng là la hán đó là tu cái kiểu lụm ra chai còn cái người tu mà mà, mà với tu cái kiểu đổ rác thì không có họ không có mà hiểu lầm gì cục như vậy họ cứ thấy cái nào cũng là rác hết cái nào cũng là rác cứ cắm đầu đổ rác thì nó không có ngộ nhận còn tu mà mà mong đắt này đắt kia là tu kiểu thằng cha lụm ve chai mà cái biết biết lụm ve chai nó dễ lụm lộn nó lụm nhầm lũ đạn nó không biết yeah cái lựu đạn nó cũng cũng là kim loại mà cứ thấy lựu đạn là lụm cứ thấy kim loại là lụm lụm nhầm đến lựu đạn mà cái lựu đạn mới đó nó, nó đỡ ở chỗ là nó không có bật nắp nó không có bật chốt ẩu nhưng mà cái lựu đạn xét á, thì nó muốn nổ nào nó nổ à ừ, nó nguy nó nguy chỗ đó cho nên lụm ra chai nhìn lại là dễ lụm nhầm cái lựu đạn lắm nha còn cái mà mình đổ rác thì mình thấy nó an toàn hơn cứ thấy cái rác là bỏ rác là bỏ thôi ok à, vị cái quả vị tu đầu quần á à, để xác nhận là nó thù thắng hơn bất cứ một cái ngôi vị nào trong cái thế giới phàm phu dầu đó là đại phạm thiên đế thích chuyển lưng vương ác ma thiên tử à không có nào bằng cái vị sơ quả vĩnh viễn không bị xả đọa không còn có cơ hội trở thành người câm điếc đuôi què tàn tật mất trí và cũng vĩnh viễn lìa bỏ sáu cái ác nghiệp gọi là đại nghịch đó là tà kiến và năm ngũ nghịch đại tội một vị sơ quả mà kém cỏi nhất cũng không thể lưng hồi quá bảy kiếp qua những gì vừa nói ở trên thì pháp môn tuệ quán nói chung và tâm quán nói riêng à, tâm quán nói riêng là hành trình nhận thức để giác ngộ dựa trên giáo lý căn bản nhất của đạo Phật là giáo lý duyên khởi và giáo lý tư đế. Tuệ quán theo giáo lý duyên khởi là từ nhận thức về tánh sanh diệt của năm quẩn. Hành giả cùng lúc đào thải vô minh và tham ái để ngăn chặn tứ thủ và nghiệp hữu, từ đó ngăn chặn cả tái sanh. Để quán nói theo giáo lý tư đế thì trước hết vẫn là từ nhận thức tánh sanh diệt của danh sắc để thấy tất cả hiện hữu đều là khổ. Ừ. Vì cái gì vô thường cũng phải xem là khổ, niềm đam mê trong bất cứ cứ cứ cái gì cũng là đam mê trong khổ và niềm đam mê nào cũng là tập đế, cội nguồn của khổ đế. Đạo đế là nhận thức về bản chất như thật của khổ và tập rồi nhàm chán và lìa bỏ chúng qua cái tinh thần đạt chánh đạo. <coughs> rồi diệt đế ở đây chính là sự vắng mặt của phiền não mà chủ yếu là vô minh và tham ái và khi mà bị la hán viên tịch thì lúc bấy giờ thì não dĩ nhiên không còn mà đến cả năm quẩn cũng không còn nữa chúng không còn bị kích diễn nữa người không phải hành giả nếu có phút giây nào chán sợ đời sống thì cũng chỉ là chán sợ những thứ thô thiển trên một nhận thức hời hợt không đủ để gọi là đạo đế bởi vì cái họ sợ chỉ là một phần rất nhỏ của của khổ đế thôi khổ đế có ba đó là khổ khổ hành khổ và hoại khổ mà họ phần lớn những người mà không tu hành không phải phần lớn mà tất cả những người không tu hành không học đạo họ mà có sợ khổ họ chỉ sợ một phần rất nhà nhỏ của cái khổ khổ thôi ừ. rồi họ chỉ sợ một phần rất là nhỏ của cái hoại khổ còn cái hành khổ họ không có sợ bởi vì họ đâu có biết cái hành khổ là cái gì họ đâu họ không có biết sợ cái sự có mặt của danh sách mà họ chỉ sợ cái gì làm cho họ khó chịu họ sợ mất đi cái làm cho họ thương họ thích họ vui hạnh phúc họ sợ mất cái đó và họ sợ phải đối diện sợ phải gánh chịu sợ phải chịu đựng sợ phải đối phó sợ phải đương đầu với cái gì làm cho họ khó chịu họ chỉ sợ nói chung là cái sợ khổ của người mà không có học đạo không hành đạo đó cái sợ khổ của họ thì là chỉ là một cái sợ rất là nhỏ so với cái cái cái, cái toàn bộ cái gọi là khổ mà nếu mà anh anh ngay trong cái khổ mình cứ thấy có một phần nhỏ có nghĩa là đối với những gì còn lại anh vẫn có thể đam mê như thường nha ví dụ như đối với một đứa bé nó thích chơi đá banh thì nó thấy đá banh là tất cả mà nó không có hề ngờ rằng cái cái bãi cỏ mà tụi nó đang chơi rất là nhiều kẽm gai rất là nhiều miếng chai và thậm chí đó là một cái bãi mìn thời chiến còn sót lại chưa có được tháo gỡ an toàn nha mà tới giờ thì tụi nó cứ nhào ra đó nó thả diều nó đá banh nó nó chơi cút bắt với nhau ngoài đó mà nó không ngờ rằng đó là một cái bãi miền chưa có được tháo gỡ hoàn toàn nha còn mình mình người lớn nó chỉ cần mà mình biết rằng đó là cái bãi miền thôi đó ha là mình đã lậm sinh sống có trả có trả tiền có cho tiền mình bao nhiêu mình cũng dám trả chẳng hạn như tôi hôm nay tôi cũng thương người lào tôi rất là yêu đến nước lào mà thậm chí nếu mà nó rốt ráo tôi thương người lào hơn là người miến điện tôi quý người miến điện tôi quý tiêu tăng của tôi miến điện nhưng mà theo cái nhận thức xét của tôi theo những gì tôi biết thì người lào là dễ thương nhất trong các xứ nam tông người tích lan á tiêu tăng tôi không dám nói nha tôi chỉ nói người tích lan nói chung là hỏi dù gì họ cũng có cái gian của người tích lan người thái thì là coi như gian số 1 mà người việt nam thì không thua người thái người việt mình là thông minh nhưng mà nó gian ừ, cho nên chỉ còn người miên thì sớm đầu tối đánh cho nên chỉ có người người lào là tôi cho là số một tuy nhiên đất nước lào rất đẹp nhưng mà thức ăn lào thì đơn giản nhưng mà cái mà tôi sợ lào nhất là gì lào từng là một cái bãi nghìn trong thời chiến như cái cánh đồng châm của của lào đó Thiopisa thì cái chỗ đó đó là nó đẹp lắm nhưng mà nó là miền đầy đó, đó cho nên tôi có tự dặn lòng là mai này có duyên mà về thăm lào nhớ nha không có ghé chơi chỗ đó vì sao vì sợ nha đây cũng vậy khi mà hành giả thấy rằng á ở đâu có hạnh phúc thì ở đó có đau khổ và ở đâu có đau khổ thì dĩ nhiên ở đó có hạnh phúc và lúc bây giờ hành giả thấy rằng mấy cái trái mìn nó với cái mấy cái trái banh với mấy cái trái banh mà trái mìn nó không có rời nhau vì đá banh ngoài cái bãi mìn thế nào cũng bị cục chân đời chỉ đẹp khi mìn chưa nổ đời mất vui khi đã mất hai giò khi mà mình là người lớn mình hiểu được niềm là gì nổ là gì tai nạn là gì cục què là cái gì thì tự nhiên lúc mình nhìn cái trái banh mà ở trên cái bãi miền đó mình thấy nó đồng nghĩa với trái miền nha trái banh lúc đó nó đồng nghĩa với trái miền cũng vậy một hành giả rốt ráo một người học đạo căn bản thì hành thì hành giả phải thấy rằng nó là cái nụ cười và nước mắt chỉ là một mà thôi gai và hoa chỉ là một mà thôi màu đen và màu trắng chỉ là một mà thôi ừ, sanh và diệt chỉ là một mà thôi ừ, nhớ cho đó cái kiểu chán sợ của người không có tu tập địa quán không đủ giúp để họ lìa bỏ khổ là vì sao là vì khi mà đứa bé nói là đó là bãi mìn đó nó không có đủ hiểu mìn là cái gì dạ cho nên nó có sợ cho nên hôm nay có ba má có người lớn thì nó không dám ra nó nó đá banh nhưng mà mai này nó thì nó sẽ kéo cả đám ra nó nó đá banh ra đó mình cũng vậy có nhiều khi mình miệng mình nói mình chán sợ nhưng mà chẳng qua là vì cái hoàn cảnh đặc biệt nào đó chẳng hạn như mình là tu sĩ thì có một số việc có một số nơi có một số người mình không có tiếp xúc mình không có lui tới nhưng mà trong thâm tâm mình đó mình cũng chưa thật sự mình sợ sợ cái đó nhớ nha à, cái kiểu chán sợ của người không tu tập tự quán không có học giáo lý thì không đủ để giúp họ lìa bỏ khổ và khổ tập thì cái chán sợ đó vẫn còn nằm trên nền tảng của ngã chấp tôi và của tôi và sự chán sợ kiểu đó vẫn là điều kiện tốt cho thường kiến đoàn kiến trong khi đó hành giả tuệ quán nhờ thấy được cái tánh nhân duyên của danh sắc tức là thấy được mọi thứ do duyên mà có nên không mắc đoạn kiến nhờ thấy được cái tánh sanh diệt của danh sắc cái gì do duyên mà có thì cũng sẽ mất đi thì cũng sẽ lìa được cái thường kiến tà kiến và hoài nghi là một cặp song sinh bỏ được tà kiến sẽ bỏ được hoài nghi sự lìa bỏ ở mức rốt ráo được gọi là quả vị tu đà hoàng tức sơ quả tức dự lưu cũng tức là thất thất lại ừ điểm khác biệt với hành giả tuệ quán và không tu tập tuệ quán là người không tu tập chỉ thấy được cái khổ trong khổ hoặc tệ hơn nữa là thấy vui trong khổ cái này có nghe không ta là phải ghi phải ghi cho nó bớt bư nghe người không tu niệm xứ thì chỉ thấy khổ trong khổ hoặc vui trong khổ à, người có tu và học đạo thì thấy cả khổ trong người không tu thì có lén một chút nha. cũng có giữ mấy lớp thiền nha tới hồi quần tục thì cũng lên plan lên cái chương trình đó là sẽ có con mà các vị có biết không người học đạo mà ném về sơ cơ mà sơ cơ mà sơ cơ có bằng cấp đó, tức là dốt mà dốt có bằng cấp đó, dốt mà có chứng chỉ đó thì cũng phải hiểu rằng con là gì con là một cái thằng trời ơi ở đâu đó, nó nó đủ duyên thì nó chung vô nó làm con của mình mà nó mà chỉ cần mình nghĩ nó là giọt máu rồi đó là mình bán mạng mình lo cho nó mà cái gì biết mà con gái con trai mà tới lúc mà nó yêu được người dân thì bố mẹ chỉ là bóng mờ sa mạc ngay cả anh em ruột với nhau mà khi mà có vợ có chồng rồi đó thì cái tình cả thân nó cũng phai đi ha mình cắm đầu mình lo cho cái giọt máu của mình mình cắm đầu mình lo cho bà má má của sắp nhỏ à, mình cứ nghĩ như vậy mình nghĩ đó là trách nhiệm của đàn ông nhưng mà nói theo tinh thần Phật pháp rốt ráo rồi tự nhiên mình đi cõng một cái người dân về rồi mình với cái kẻ người dân đó mới cộng ghép lại để làm một cái môi trường tốt cho một cái tên người dân khác ở đâu nó chung vô nó làm con thế là mình bỏ cả đời đi mình hầu nó tôi cũng có cha tôi cũng có mẹ tôi mang ơn sinh thành của mẹ tôi của cha tôi đúng nhưng mà nếu nói là Phật pháp thì tôi phải cũng phải nói thiệt là có con là một chuyện rất là không nên mất thời gian cho nó biết là bao nhiêu tôi đã nói không biết bao nhiêu lần trong đời tôi tôi có biết ít nhất là ba người đàn bà thông minh tuyệt đỉnh coi như là họ chỉ cần mà họ hồi nhỏ mà đừng có chồng đừng có con mà họ đi tu họ học a, a tỳ đà mà họ tu tứ tuần xứ bây giờ họ đắc tới cái giống gì luôn đó đắc tới ngũ quả luôn chứ đừng có nói mà đắc tới tứ quả là đắc tới cái, cái, cái ngũ quả luôn mà từ lúc mà nó có chồng rồi đó mà nó ngu cho nó không có can kịp mở miệng ra là khoe nha ngày xưa đó tôi biết chỉ chưa có con nó chỉ thông minh mà tôi tôi vừa ghen tị mà vừa khâm phục bây giờ nó bảo mở miệng ra như là một cái bà tám bán hàng rong bà nói những câu mà mình nghe chấp nhận được bà khen con bà khen nứt thằng não mà đâu phải con nó tôi không biết nó đồng ý nó cũng hơi có cái khung khôn ví dụ nó nhớ nít mà cái đầu nó sạch thì nó nhớ hơi dai mình chút rồi thời này có computer thì dĩ nhiên nó mở ra nó biết này kia chút ví dụ nó biết ở ờ, viên kim cương lớn thế giới là bao nhiêu cara carat rồi nó biết ở ờ, cái cái ờ, villa mà, mà mắc nhất ở trong cái làng bất động sản là bao nhiêu ở đâu có ai mua chưa à, rồi nó biết chiếc xe mắc nhất là của nước nào sản xuất mấy cái đồ quỷ mấy cái info đó đâu có cái gì đâu mà hay nhưng mà thương quá thì cứ cho con mình là bắt học nha rồi cũng phải mình bả đâu nó kéo cho mày cả dòng nha chị của bả anh của bả những lần mà họp mặt mà có nó đó họ nói họ nói cái gì xong họ quay qua có phải vậy không con càng lúc họ giết thằng nhỏ giết không dao mà không biết bây giờ thằng nhỏ nó tự nó cho nó là vô thượng điều ngự à, nó nghĩ rằng nó là toàn tri diệu giác bây giờ nó là nó nó đâu có còn nghĩ nó là cần học hành gì nữa mà mà đôi khi chính bả một người cực kỳ thông minh mà khi có con rồi bây giờ bà nói là bây giờ muốn muốn học đạo hành đạo là bả phải coi nó có còn cần bả không khi nào mà mà bà thấy nó không cần nữa nữa thì bà mới rảnh tâm rảnh trí để mà bà đi học đạo đi hành thiền có khổ không mà bà đang đối diện với một cái nguy cơ tâm lý mà rất là thê thảm đó là bà sợ rằng thằng con của bà đó, nó thương người khác thì nó sẽ không còn thương bà nữa mà đồng thời nếu mà nó tiếp tục ôm bà hoài đó thì thì bà làm sao xa được nó để mà bà chuẩn bị tuổi già nó khổ như vậy bây giờ bà đang đứng trước một cái ngã ba lòng nha mong là bà mong cho nó sớm quên được bà để bà tu nhưng mà bên cạnh đó bên tai bà vẫn văng vẳng một cái lời nói của cái mẫu tử tình thâm đó là nó thương người dân nó sẽ quên người mẹ này cứ như vậy bà khổ kinh hoàng cái vị biết không ừ. cho nên là cái phàm phu mình nói mình sợ khổ mà thật ra có nhiều khi mình lại thấy hạnh phúc trong cái khổ cho nên trong đây mới nói rõ là không có tu thì chỉ thấy được cái khổ trong khổ hoặc là còn tệ hơn một chút đó là thấy vui trong khổ thấy khổ thấy được khổ vì con thấy được bận rộn vì con là cả một hạnh phúc thấy khổ vì cái nhà là cả một hạnh phúc có nhiều người họ họ, còn nói thà đã lắm kệ nó tôi khổ khổ nhưng mà thà tôi khổ vì cái nhà bởi vì tôi có cái nhà cho nên tôi mới khổ còn cái mặt của ông mới lại là apartment ở nhà thuê cho nên ông đâu có khổ như tôi nhưng mà bù là ông không có cái nhà mà chỉ vì có cái cái chữ có đó không đó mà nó làm như con trâu cái gì biết không mà đất lạnh đã đi là lái xe 45 phút một tiếng đi làm tối mịt nó mới dẫn cái xác nó về mà mấy chục năm trời cuối tuần đó là nằm ngủ như là một cái con heo mà coi như không biết cái nhà nó màu xanh màu tím nó vuông tròn dài ngắn hình bát giác lục giác hình thang bình thành không cần biết cứ là đi cài về để mà giữ cái nhà một tháng là trả cái tiền mà tao payment tiền payment mỗi tháng biết là bao nhiêu à, biết là bao nhiêu để mục đích là lấy gì làm chủ được cái nhà 700 ngàn đó mà bây giờ làm trâu làm ngựa rồi để rồi mai kia cũng để cái nhà lại cho thằng con mà thằng con thì mai mốt nó thương người dân rồi mà chắc gì cái cái, cái thằng con mình nó giữ được cái cái, cái cái cái cái vợ của nó rồi vợ nó có chắc gì thương nó nha nó nản lắm mà cứ như vậy đó mà họ trẻ phàm phu không học đạo không hành đạo thì cứ tiếp tục thấy vui trong khổ hoặc tệ hơn nữa à, xin lỗi thấy khổ trong khổ và tệ hơn nữa là thấy vui trong cái khổ còn cái hành giả tu tập thì họ nhìn đâu cũng thấy khổ à, thấy khổ là khổ đã đầm rồi mà họ thấy cả cái niềm vui cũng là một cái khổ gián tiếp nha đề một tâm quán niệm xứ luôn đòi hỏi hỏi hành giả một khả năng định tâm vững mạnh và liên tục vì tâm ta luôn là thứ vi tế và mau lẹ nhất trong đời này uhm. buổi đầu khó nhưng mà sao sẽ dễ dàng nhớ nha buổi đầu khó cái này phải báo trước buổi đầu rất là khó bởi vì tâm viên ý mã mà cái tâm mình như khỉ như như ngựa vậy đó nó cứ lắng sang lắng sang lắng sang lắng sang quý vị mà chỉ chỉ là canh chừng một đứa bé hiếu động đó là đã mệt rồi nha mà đằng này cái tâm của mình nó còn gấp ngàn lần cái, cái đứa bé hiếu động hiếu động như là lắng xăng leo trèo la hét khóc cười đổi này xin cái kia nhõng nhẽo rồi tùm lâm hết lúc là đói lúc thì về buồn ngủ mà mình mình chiều một cái đứa bé như vậy nó đã mệt nó chi là cái tâm viên ý mã của mình nha cho nên đề một tâm quán niệm xứ đòi hỏi cái hành giả một khả năng định tâm vững mạnh và liên tục vi tâm ta là thứ vi tế và mau lẹ nhất trong đời này buổi đầu khó nhưng mà sau sẽ dễ dàng Hờ ngày hết hành giả tu tập tâm quán niệm xứ luôn có cơ hội để thấy được sự sanh diệt của danh sắc à, ở tốc độ nhanh nhất bình thường mình không có ngờ rằng cái sự chuyển tiếp bàn giao của sáu căn nó nhanh như thế nào nha bây giờ tôi nhìn này tôi nghe một cái đùng là lỗ tai đang làm việc các vị không có học a thì đàm các vị tưởng lỗ tai khi làm việc sai khi tôi nghe một cái đùng cái hết hồn nó không phải là do lỗ tai mà lúc đó nó qua bên ý thức rồi lỗ tai nó chỉ có nghe thôi nó là nghe một cái đùng rồi còn cái chuyện mình hết hồn là qua bên ý thì từ cái hết hồn đó nó mới nảy ra cái tham là nó muốn biết cái gì đã tạo ra cái âm thanh đó thì hồi nãy là nghe nghe xong từ cái nhị nhị nhị nhị căn nó chuyển qua ý căn cái cái là suy nghĩ cái gì vậy ta là nó bắt đầu nó có tham nó muốn biết cái gì thì mặc dù mình tưởng là là mình chỉ có sợ mà thật ra nó có tham trong đó nó có tham vì cái tham nó nó nó đề nghị mình là tôi muốn biết cái gì ngoài kia đó thì lúc mình liếc ra ngoài kia lúc là là, là qua nhãn căn rồi mắt nó làm việc à thì nhãn căn nó nó làm việc đó nó nhìn ra nó thấy nó thấy ồ cái đó là cái gì à, thì lúc bây giờ nó có thể là nó là niềm vui mà cũng có thể là sự sợ hãi niềm vui là sao mình liếc ra mình, mình liếc mình nghe cái đùng mình liếc ra mình thấy trái sầu riêng rụng mừng quả à còn mình liếc ra mình nghe cái đùng mình liếc ra là mình thấy rằng à, trái dừa khô nó rụng và nó làm gãy đi một nhánh bonsai mà xanh nghe kể không có nghĩa là <clears throat> mình nghe một cái đùng cái này là nhĩ căn nhưng rồi tiếp đó ý cần nó mới suối mình nó nói liếc ra đi liếc liếc liếc đi liếc liếc liếc coi cái gì thì lúc đó là qua tới là nhãn căn nó làm việc thì nhãn căn nó làm việc nó mới liếc nó thấy trái sầu riêng rụng nó khởi tâm tham còn không nữa nó liếc ra nó thấy trái vừa rụng mà làm hư cái chậu kiển hư cái giò lan thì lúc đó khởi tâm sanh thì chỉ có hành giả tu tâm quán thì mới có kịp để thấy rằng ồ thì ra sáu căn nó đắp đổi nó tiếp nối nhau làm việc gọi là trong từng tích tắc một nhớ nha cho nên hơn ai hết thành giả tu tư tâm quán niệm xứ luôn có cơ hội để thấy được sự sanh diệt của danh sắc ở tốc độ nhanh nhất bởi đối tượng danh sắc pháp của hành giả tâm quán niệm xứ chỉ còn thu gọn vào hơi thở ra vào và đối tượng danh pháp ở họ chỉ là hai thứ tâm chủ và cách trong rung còn nhớ không ta tâm chủ có nghĩa là những cái tâm trạng mà nó gắn liền với với mình trong lúc mình đang theo dõi hơi thở còn tâm khách tức là những cái tâm mà do ngoại cảnh nó tác động như là nghe cái này nghe tiếng này nghe cái mùi kia nhìn thấy cảnh này sắc nọ đó, đó gọi là tâm tâm tâm khách nha à, khi mà thấm thía được cái tánh sanh diệt của danh sắc càng nhiều càng rõ thì hành giả sẽ càng thấm thía ý nghĩa vô ngã của danh sắc được rồi được rồi ừ, tiếng bữa nay hết không ta này hết không hết này hết này hết này hết này hết khi thấm thế được tánh sanh diệt của danh sắc càng nhiều càng rõ thì hành giả sẽ càng thấm thế ý nghĩa vô ngã của danh sắc à, có nghĩa là đó giờ mình tưởng là có cái tôi nhưng mà bây giờ mình thấy là cái tôi của mình nó chỉ là chớp nhoáng chớp nhoáng là tôi cái nổi gì chẳng hạn như khi đang ghi nhận xem mình đang thở ra vào bằng tâm trạng gì thì hành giả tâm quán cũng có dịp thấy rằng đời sống mình chỉ là mấy cái tâm thiện ác này thôi bên cạnh hơi thở ra vào à, khi mà mấy cái tâm thiện ác này mà bây giờ nó mất thì là mình không còn thở nữa hoặc là khi mình ngưng thở thì mấy cái tâm thiện ác này không còn không còn nữa nha bởi vì mình là tâm mình là người cổ dục mà cho nên mình biết rõ là giả thấy rằng không có tâm thì cái thân này sẽ là cái xác mà nếu cái xác này nó không còn thở nữa thì tâm sẽ mất phải ghi phải ghi phải ghi cái này hành giả thấy nếu không có mấy cái tâm thiện ác này thì tấm thân này sẽ là một xác chết có đúng không không có tâm thì cái thân nghĩa là cái xác mà nếu thân này ừ, không thở nữa thì mấy cái tâm đó sẽ dựa vào đâu mà có các vị nghe kịp không các vị có, có có hiểu cái này không anh giả thấy như vậy anh giả thấy nếu mà không có mấy cái tâm mà thiện ác này á ha thì cái tấm thân này sẽ là một cái xác chết vì không có không có tâm thì cái thân đó là cái xác nhé yeah. ừ. mà nếu mà cái thân này nó không thở nữa thì mấy cái tâm nó dựa vào đâu mà có thì nhờ thấy như vậy đó cho nên làm giả mới bỏ được cái tôi nha bỏ được cái tôi thì cái tôi mình nó quá mong manh đi tôi nhắc lại không có mấy cái tâm thiện ác này thì cái thân này nó thành ra cái xác còn nếu mà cái xác này mà nó quên thở thì mấy cái tâm kia làm gì có cũng xong luôn nha cũng xong luôn tâm thì sanh diệt chấp nhón mà hơi thở thì vào ra liên tục không có gì là một cũng không có gì đứng yên nằm hoài ở một trạng thái hành giả tâm quán càng lúc càng thấy ra sự vô lý của quan niệm ngã chấp khi thấy rằng mọi nắm níu của phạm vu chỉ là sự cố gắng chụp lại cái bóng của mình hoặc của người mình thương của cái vật mình thích các bạn nghe kịp không hành giả thấy như vậy thấy rằng cái sự nắm níu của mình chỉ là cái cố gắng chụp cái bóng thôi ừ, chụp cái bóng cũng giống như các vị còn nhớ cái chuyện mà cái ai khắc dấu mạng thuyền đó có nghĩa là ông ông công tử đi với thằng này tới rồi ông làm rớt cái thanh gươm ở trên sông rồi ông kêu thằng này tới nó lụm thằng này tới nó, nó thấy sông sâu mà mà sống mà mà, mà, mà sống nhiều nó sợ cho nên nó lấy miếng vôi nó quét lên cái cái bè thuyền ấy rồi ông, ông công tử hỏi mày quét làm cái gì cái nó dạ ở ngoài này sông nó sâu con không dám lặn xuống nhưng mà để vô bờ rồi con mới nhảy xuống con mò thanh gươm bởi vì con đã làm dấu rồi công tử đừng có sợ nha con đã làm dấu rồi thì hồi nãy ông chủ ông tử hỏi đó đúng không rồi con đã lấy phôi con làm dấu cho đó thì chiếc ờ, ghe, của mình nó, nó vô tới bờ thì con sẽ ngay cái chỗ làm dấu đó con sẽ nhảy xuống con mò thành gươm ừ, khắc chu cụ kiếm đó thì các vị có thấy nó, nó tào lao hay không bởi vì dòng sông thì nó cứ trôi con thuyền thì cứ đi mà nó đi làm dấu ở trên con thuyền để rồi một lát nữa nó đi mò lại cái thanh gươm thì làm gì có thì cũng vậy cái mà chúng ta nắm nếu chúng ta thương nhớ tưởng tiếc một người một vật một cảnh một sự việc nào đó chỉ là khắc dấu mạng thuyền mà thôi vì mọi vật đâu có đứng yên để mà chờ ta ta thương a nhưng mà ta lấy b cái việc có biết không thương a mà cưới b mà về sống với c f chúng ta không bao giờ cưới được cái người mình yêu hết bởi vì cái người mình yêu là một người khác mình cưới là một người khác và mình khi mình về sống với họ là mình sống với một người khác mọi thứ nó luôn luôn nó vô thường nó sanh diệt nha ừ, nó luôn thay vô luôn thay đổi so với trường hợp tu tập các cái niệm xứ khác á, thì hành giả tâm quán phải luôn khẩn trương hơn nhiều cảnh thọ trong thọ quán niệm xứ có thể kéo dài nha kịp không so với cái các cái niệm xứ khác á, thì hành giả tâm quán phải luôn khẩn trương bởi vì sao vì cái đồng ý là cảnh nào nó cảnh danh sắc nó cũng đều sanh diệt chấp nhóm nhưng mà ít ra cái gì ít ra là nghe kỹ nha ít ra đối với cảm thọ đó thì mình còn có thể thấy nó kéo dài năm bảy phút mười thậm chí 15 phút cái gì mình đau á mình thấy cái cơn đau nó kéo dài suốt 10 phút 15 phút nhưng mà tâm thì không có cái tâm nó nó đổi cảnh liên tục quý vị biết không cái tâm nó đổi cảnh liên tục lúc nó nghĩ cái này lúc nghĩ kia lúc nghĩ này lúc nghĩ kia thì lúc nó nghĩ cảnh a thì nó là tâm a mà lúc nó nghĩ cảnh b nó là tâm b yeah. còn cái thọ thấy như vậy đó nó đúng ra đó cái tốc độ sanh diệt của thọ với của tâm nó bằng nhau nhưng mà nó khổ một chỗ là cái thọ ít ra mình còn thấy mình còn có thể hiểu lầm là nó kéo dài yeah. còn cái thọ cái tâm thì cũng có cái tâm mình nó từ thấy nghe nghe thấy ngửi nếm đụng suy nghĩ thấy nghe ngửi nếm đụng suy nghĩ mà nó cứ liên tục như vậy ừ, nó không có cái biết nào mà nó kéo dài suốt nhiều phút không có còn cái cảm giác á, thì đồng ý xét theo chân đế thì nó vô thường như là tâm vậy đó nhưng mà ra đó cái sự liên tục của cảm giác đó, mình có thể thấy nó kéo dài thấy như là cái như là kéo dài nha chẳng hạn hành giả tâm quán phải kịp ghi nhận tâm nhãn thức cùng cảm giác đi chung với nó vừa xuất hiện và được thay thế bằng tâm tỷ thức thân thức với cảm thọ nào đôi khi ta vừa nghe một âm thanh với cảm giác dễ chịu nhưng tiếp theo đó lại biết một thứ mùi với cảm giác khó chịu tất cả những thứ này đều phải được ghi nhận kịp lúc Việc nhận diện và phát hiện những gì đang xảy ra luôn gắn liền với nhận thức về tâm tướng. Nói ra thì dài dòng nhưng trong thực tế thì cả hai điều đó hoàn toàn có thể diễn ra cùng lúc. Biết nó là gì, hiểu và hiểu nó đang vô thường. Tôi nhắc lại lần nữa, người có học A Đi Đàm mà kiểu học ba mới thì thì hàm tích đồng xứ đôi khi khó bởi vì họ nghĩ rằng tâm sanh diệt nhanh quá làm sao theo dõi kịp nha nó khó vậy nhưng mà đằng này trong thực tế đó thì nó lại khác một chút ừ mình không theo dõi từng sát na nhưng mà mình từng theo dõi từng chặt thời gian nha cho nên là khi mình vừa thấy mình vừa biết đang nghe thì lúc đó mình cũng hiểu ngầm là cái nghe này rồi cũng vô thường nha biết nó là gì và hiểu nó vô thường biết rõ đây là danh hay sắc thiện hay ác dễ chịu hay khó chịu và nó đang vô thường hành giả cũng cùng lúc hiểu được rằng cái gì vô thường thì cũng là nằm trong ba khổ và cái gì là vô thường là khổ thì cũng là vô ngã Tâm tư hành giả lúc này cũng cùng lúc nhàm chán danh sắc và sợ hãi luân hồi, đồng thời hướng tâm đến niết bàn. Mình nghe cái gì mà dạ dữ nhưng mà thật ra nó có thiệt, nó cùng một lúc. Ừ, Nhàm chán danh sắc, sợ hãi luân hồi và hướng tâm đến niết bàn, nó diễn ra trong cùng một lúc. Các vị khó hình dung tôi ví dụ thôi. Thí dụ như là khi mà các vị đi mưa, đang đi mà trời nó đổ mưa thì ngay lúc đó là các vị vừa sợ ướt à, ước mình vừa sợ ước người mà cũng vừa đang suy nghĩ của cái dù ở trong xe hay là ở trong cái giỏ mình cầm trong tay thì lúc đó nó diễn ra rất nhanh lúc mình đang đi mưa nó đổ cái hào xuống thì mình vừa sợ ướt nè rồi mà quên đó mình còn mình bệnh chưa hết cho nên mình vừa sợ ướt mà vừa nghĩ tới cái bệnh đó chứ rồi vừa nhớ tới cái dù mà có người họ còn nhớ luôn chuyện ở nhà nó cách cha cha cha, đồ phơi nhà ấy chết rồi cái mền chưa đem vô có nghĩa là từ ngay cái khoảnh khắc mà mưa nó đổ xuống là trong đầu họ làm việc cái rét nhanh như vậy họ làm được vậy tới họ đi tu thiền ấy, mà họ nghe nói là cùng một lúc nham nhàm chán danh sắc sợ hãi lưng hồi hướng tâm với bàn họ nói sao nhiều quá tôi làm không kịp nó đã là đã chỗ đó nó làm không kịp đôi khi cái đầu của họ nghĩ chuyện tầm bậy thì nó còn lẹ hơn cái đó ok tất cả những điều đó cùng lúc diễn ra như hoàn cảnh của một người vừa phát hiện ngô đắng độc đang kề cạnh bên mình các vị nghe kịp không giống như mình vừa thấy con rắn độc là mình biết đó là con rắn mà biết thêm nữa là rắn độc biết con rắn này không phải là rắn nước nha biết con rắn này không phải là rắn nước biết là con này là rắn hổ biết là rắn là riêng rồi mình vừa liếc là mình là là mình biết đó là rắn biết là rắn độc biết nó là cắn chết biết đó là nó nguy hiểm rồi sợ nó rồi nghĩ đến cái chuyện giết nó hay là nghĩ đến chuyện mình thoát thân thì tất cả những cái chuyện đó nó diễn ra trong tích tắc thôi nha với một người vô duyên kém phước thiếu trí thì những điều này rất khó hình dung. Nhưng với một người đầy đủ phước duyên, đầy đủ niệm và tuệ thì trong một khoảnh khắc hoàn toàn có thể hiểu được lý duyên khởi và lý tứ đế qua những gì mình vừa nhận thức để trở thành một vị sơ quả. Rồi chúng ta vừa kết thúc tâm quán niệm xứ. À, để coi ngày mai mà tôi siêng á thì tôi sẽ thông báo trước 6 tiếng đồng hồ còn lười thì thôi cái gì tôi tôi đã vậy chúng tôi đã gắn bù rồi đã gắn bù cho những ngày chúng tôi thiếu bài nha thì kia rồi là coi như là giảng nguyên tuần thì kỳ này bữa nay là nếu mình giảng theo cái cái cái, cái thời khóa của thời gian trước thì coi như bữa nay là đủ đủ đủ đủ cho tuần này rồi cho nên nếu mà tôi siêng thì ngày mai giảng tiếp còn mà chắc khả năng siêng là hơi thấp ok chúc các vị một ngày vui một đêm an lành nhiều mộng đẹp và hồi hướng cho người thân Idang minyatinang kutu sukita huntu nyatayo Idang minyatinang kutu sukita huntu nyatayo Idang minyatinang kutu sukita huntu nyatayo Idang me punyang paswa kaya wahang kutu ඉදං මේ පුඤ්ඤං නිබ්බානස්ස පච්චයෝ හෝතු මම්මං පුඤ්ඤාම් පගං සබ්බ සත්තනං දීමා සාදු සාදු සාදු